nhanh thì em giúp mới qua thêm một ngày mới biết thế nào là yêu một ngày trôi qua anh vẫn yêu thương anh vẫn nhiều điều những suy nghĩ trong anh yêu thương chưa làm vui chỉ cần cảm nhận thôi anh nghĩ cũng đủ rồi nhiều khi anh thầm mơ mơ về một ngày ngẩn ngơ chúng ta sẽ được sống trong ngôi nhà ấy da ở kìa vì anh luôn yêu thấu dẫu cho em chờ bao nhiêu anh cần bao nhiêu hello hello mọi người <clears throat> nói chứ hello anh em nha alo alo mọi người nghe chưa hello mọi người chúc ờ, mọi người buổi chiều vui vẻ hello hoàng hoàng hát nguyễn hello tuấn hùng hello đẹp bùi hello Đỗ Đức Tâm sức khỏe. À? Ờ em Tú ghi nhầm á. <clears throat> hello Nguyên Quý, hello Thu Trần nhá. GF chè sao không thấy like của anh á? GF chè, GF chè trưa nay mới like mọi người. Thì uh, nói chung là mình thấy chè xin là ọp mà chiều hôm nay với cả ngày mai nhưng mà mình không biết tại sao nữa. Chắc là chè bận việc riêng thôi. Thì chỉ biết sơ sơ thôi anh em ạ. <clears throat> hello Long nhá. Hello anh Tú non à, anh Tú hết non rồi Long ơi, anh Tú nắm bắt được meta rồi. Tính ra là hồi sáng nay thì mình có thử gọi là hai trận test bài các ma thì nói chung là đây là cái buổi live tối ngày hôm qua thì mình được một top một với cả một top hai thì trận này à, mất mạng ấy nhưng mà mình à, vô sau ấy thì nó vẫn ok tại vì mình đôn được con DNA 3 nữa thì mình thua nhà kiểu xây ra hai ra xua form đầy đủ còn buổi sáng nay thì nói chung là nghịch nghịch, nghịch một xíu ấy thì mình test bài các à, ma anh em ạ thì nói chung là ví dụ mà anh em đã lõi sớm á mình nghĩ là chơi được đấy bài các ma này chơi được nhá nhưng mà mình nghĩ là nên bui đồ cho nó kiểu full dam vào quyền trượng diệt với cả thêm một cái nón được thật ra là kiếm súng mình nghĩ là kiếm súng ở cũng được nhưng mà còn không thì full đam nhá kiểu nón hay là cầu crit cũng ok á còn lại thì ờ, đồ leona tanh thôi trận này thì nói chung là mình thiếu một chút gọi là giảm kháng phép ấy, thì mình nghĩ là có thêm một cái nỏ xét cho con ta rick nữa thì chắc là trận này bắc binh luôn á với cả cơ bản là trận này mình xếp lỗi vài pha không lốc được nên là mình được có top ba à, chứ không là trận này nhiều khi mình top hai hoặc là top một được á hơi lỗi nhiều pha lắm tú ơi chơi kim long đi à thì ờ, ra kim long em tú vẫn chơi mà là kim long thì nói chung là chơi thì à, cũng được nhưng mà bây giờ mình nghĩ là không không chơi nhiều như hồi trước được thôi chứ chơi thì vẫn ok tại vì có một số đồ nó bị nép rồi nhưng mà ra sớm thì mình nghĩ là vẫn chơi ấy, kiểu có có ấn có lõi ấy, thì chơi được còn ví dụ mà chơi chay ấy, thì à, nó không không mạnh lắm kiểu nó hơi bị tù tù ấy nhở ừ. nói chung là nó hơi tù tù một xíu hello hải đăng hello thế anh nhá chè rồi rgf à anh à chè chè thì uh, thì uh, nói chung là rời công ty mình từ lâu rồi thì uh, có một đợt gọi là chị à, muốn gọi là nghỉ uh, nghỉ livestream để gọi là đi học thì mình nghĩ là trong thời gian gọi là đợi, đang đợi gọi là nhập học ấy thì tầm tháng tám chị mới đi học cơ thì bây giờ chắc là chị à, chị live vui vui ấy còn đến cái lúc mà đi học thì mình không biết là chị có live nữa không nhưng mà chắc là có đấy mình nghĩ là vẫn là có đấy chẳng qua là like ít hay like nhiều thì tùy vào công việc của chị với cả tùy vào quyết định của chị đấy một chút cosplay có so anh tú quét em với sắp giống ELO anh định rồi à cái gì vậy long tính ra là đầu mùa long còn quét trinh cho anh tú mà hello tuấn việt nhá hello thanh tân tính ra là đầu mùa tính ra là đầu ủi ai đây ý nhờ ai đây mà quen quen ấy nhờ ai đây ý nhờ không hẹn mà lại gặp mà <clears throat> đầu mùa tính ra là mình để ý là hình như là phan văn long vẫn còn comment gọi là quát trinh cho em tú ờ, cái thời mà bbe ấy, đúng không với cả long là đánh ờ, hay đánh bài olap đấy còn bây giờ olap nép mà thật ra là bây giờ olap chơi lại được rồi mà long ơi chắc là anh nghĩ là em nên chơi olap đi thì bây giờ chắc là mình live tầm à, đến à, sáu giờ xong rồi à, đi đá bóng một tí anh em ạ thì bảy giờ mới đá cơ nhưng mà mình nghĩ là sáu giờ ọp xong rồi chuẩn bị các thứ là ok rồi xong rồi đá bóng một tí xong rồi tối về tối về chắc là mình live thêm nhá thì chúc mọi người buổi, buổi chiều vui vui vẻ nha em tú tính live từ chiều rồi nhưng mà thôi anh em ạ cơ bản là ngồi à, nó cũng không có được gọi là tỉnh táo lắm ấy, nên nên là thôi đợi đến tầm này thì nói chung là cũng hết buồn ngủ rồi nó cũng gọi là khuây khỏe đầu óc rồi tỉnh táo rồi nên là live luôn bước qua thêm một ngày tính ra là bây giờ mình thấy mấy cái bài hai tiền chơi lại được rồi nhá chẳng hạn như là bài tàu quick slow roll này bài à, uh, zone slow roll này bài uh, Olaf Slowro này chơi được này nói chung là mấy bài hai tiền chơi được rất là nhiều hoặc là bài Chitana hôm nay mình thấy Gimmy chơi cũng khá là ổn còn à, ví dụ mà anh em ra được mấy con rồng mười tiền thì có con Alcin với cả con à, con Sol chơi được nhá con Sol thì mình nghĩ là nên bu cho nó một cái kiếm súng còn à, đồ còn lại ví dụ mà đẹp nhất thì mình nghĩ là một cái ấn pháp sư và thêm một đồ đam nữa thì có thể là một cái diệt hoặc là crit phép hoặc là một quyền trượng đấy nhưng mà mình nghĩ là cần kiếm súng nhá nếu mà anh em đánh Sol còn không có kiếm súng thì nó hơi gọi là hên xui ấy kiểu nó không có đánh trì trì được thì anh nghe là hello minh thuyên nhá sao bài xây ra với quốc kỳ em thấy đuối vậy á bài xây ra mà đuối thì hơi sai lầm nhá chẳng qua là có thể là em zone chưa ra đủ form thôi hoặc là em không lên được tám chứ còn bài xây ra mà lên được tám là siêu mạnh nhá long ơi siêu mạnh luôn không hề yếu đâu á tại vì anh tú thấy cái bài đấy kiểu nó form kiểu nó vừa có tanh vừa có đam vừa có cc á nó khá là khó chịu nó đủ trâu nữa cơ nó nói chung là kích cho, kích cho cả đội hình nhờ cái bang hội ấy, thì anh tú nghĩ là bài đấy đang là một bài kiểu là một bài mạnh luôn chẳng qua là nó tầm mid game thì nó có vẻ là hơi khó đép chẳng hạn như tầm mid game anh em có bài đép khỏe thì ok lên tám được đánh thì nó thoải mái còn cái bài xây ra đánh ở bảy thì mình thấy nó hơi hên xui ví dụ mà rôn được thì không sao nhưng mà rôn không ra nhá thứ nhất là rôn không ra thì level bảy cũng chưa đủ form này thứ hai là toàn một sao thì cũng yếu lắm thành ra là cái bài đấy là một bài level tám cơ bài đấy là bài level tám là tròn bài nhất và cả một bài gọi là mạnh nhất ấy. mình nghĩ là lên full hai sao bài đấy chắc là đấm hết đấy đấm hết cả lobby đấy trừ bài năm tiền thôi thì không nói nhưng mà còn lại mấy cái bài bài bốn năm tiền hay là bài rồng hay là bài hai tiền ba tiền thì mình nghĩ là bài xây ra ăn được chẳng qua là tầm mid game thì ờ, có vẻ là đép nó hơi khó thôi từng ngày trôi qua vô nghĩa khi em vẫn thấy nhiều điều những suy nghĩ trong anh yêu thương chia làm đôi ừ. hội ấy, thì anh tú nghĩ là bài đấy đang là một bài kiểu khi anh nhẹ ờ, khi anh khi anh gọi tên em lâu ừ lâu quá không biết là ai ấy. chắc là máy ai bị lag ấy anh em ạ chắc là máy ai đang bị lag ấy hơi lâu một xíu nói chung là hôm qua tú mới cắt tóc xong mới cắt xung quanh xong rồi để ở trên lại tại vì cơ bản là mình đang muốn nuôi tóc dài ra thì sau này ví dụ mà làm gì hay là để kiểu gì nó cũng ok nên thành ra là bây giờ cắt hai bên nó trông nó hơi bị trẻ trâu một tí anh em ạ trông nó hơi bị cá đần một tí cơ ờ nếu ví dụ mà cắt hai bên xong rồi cắt ở trên đi một tí ấy, nhìn nó gọn gọn ấy, thì ok không sao đây mình cắt ở trên xong rồi mình để ở lại giữa mỗi khúc ở giữa không ấy nhìn nó cứ chầu chầu gì ấy sai lầm quá chắc là mình làm cái dép hoặc là làm cái kiếm nhá chắc là mình lấy cái kiếm hoặc lấy cái dép đi làm con a chốc đi nhở làm một chút gọi là kim kim nòng đi kim nòng đi kim nòng đi ừ. thì hello sáu mươi anh em đang xem nha chúc sáu mươi anh em có một buổi chiều vui vẻ nha một buổi chiều mát mẻ nha một cuối tuần thật là nhiều niềm vui hôm nay là thứ bảy rồi đúng không tính ra là một tuần trôi qua nhanh nhở nó không có như ngày xưa ấy ngày xưa cảm giác mỗi lần mà đi học ấy thì mong đến thứ sáu thứ bảy chủ nhật lắm còn bây giờ thì ngày nào như ngày nào á thành ra là cứ cứ hôm nào cũng như hôm nào đấy nó chả có một cái ngày gọi là đặc biệt hơn trừ khi là một uh, dịp nghỉ hay là một uh, hay là một ngày sinh nhật hay là một ngày gì quan trọng thôi còn lại mình nghĩ là hôm nào cũng như hôm nào á nhưng mà nói gì nói chứ thứ bảy chủ nhật cảm giác đi chơi vẫn thích hơn nhở kiểu cảm giác vào cái ngày nghỉ ấy mình thích đi chơi hơn một cái nước mắt à hay là mình sẽ đánh một bài pháp sư cho anh em xem nhá anh em có muốn xem bài pháp sư không hay là làm luôn một bài các ma nhở tại vì cơ bản là mình muốn ờ, gọi là đánh những cái bài gọi là mới mới cho mọi người xem á thì để xem cái sức mạnh của bài đấy nó có mạnh hay không chứ còn đối với mình thì điểm số bây giờ nó không còn quan trọng nữa tại vì mình thứ nhất là cũng không khẩy lên được top một thách đấu được thứ hai là mình cũng chỉ đánh tà tà ở top thách đấu thôi với cả kỹ năng thì mình nghĩ là mình gọi là duy trì được còn về top một top hai chắc là hơi khó so với em tú kiểu kỹ năng tú chưa tới á wow từ từ nhá ra khá là nhiều tiền là một cái thế mạnh của vt mọi người ạ hivt là công trường nhá anh tú biết đánh bóng bàn không á anh tú biết đánh bóng bàn à em tú biết chứ u johnny đen từ từ nhá mình vừa có cái này vừa có cái này cơ ờ nhưng mà thật ra là đánh các ma à đánh các ma à đánh các ma thì có một con này thật ra là kim long ngon cơ mình đang muốn đánh một bài kim long cho mọi người xem á chắc là kim long một ván nhá bỏ qua mấy cái này đi anh em ạ mấy cái này đánh nhiều nó cũng hơi nhàm á kim long đi hello anh hạ vân thiên nhá chắc ma đi anh nhá thôi để hôm nào à quên để lúc nào mà nó ra cái gì nhiều nhiều thì mình sẽ đánh chắc ma sau có con olaf chắc là mình giữ lại luôn nhở cơ bản là con virus thì bây giờ mình đánh thượng long nữa thì nó cũng hơi gì gì á chân hỏa thì đánh chân hỏa thì đánh xây ra ngon này nhưng mà tầm này mình nghĩ là không đép được thăng hoa à? thăng hoa khá là ngon á ù đẹp thế từ từ nhá cái form tướng của mình rất là đẹp luôn á dna các thứ luôn này wow kiểu mấy con ba tiền nó bị hợp bài quá anh em ạ thật như vậy là đủ thăng hoa rồi đúng không thành ra là cứ đánh tà tà thôi như vậy này tí nữa làm cái tim băng luôn cũng được cái chứ hoặc là làm cái dấp lửa trận này bú rồi đấy nhìn cái thế bú rồi đấy cho này nước mắt luôn hợp lý chưa có thật là thế mạnh không mà thế mạnh mà nhìn cái thế này mà ao tốt nữa thì chịu trận này ui ông này fk à chỉ cần cảm nhận thôi vtt nghĩ cũng vui rồi nhiều khi anh thầm mơ mơ về một ngày ngẩn ngơ chúng ta sẽ được sống trong ngôi nhà đợi che thơ tính ra là bây giờ ấy, có cái lõi vàng biến ấn sát thủ á hoặc là một cái lõi gọi là kim cương á mình nghĩ là anh em nên bích nhá tại vì cái ấn sát thủ này mình nghĩ là đi kèm với những con như kiểu là olaf hay si phèn vẫn chơi được rất là mạnh luôn đấy thì anh em có thể cân nhắc hoặc là ấn bang hội hai cái ấn mình đánh giá đang rất là ngon còn pháp sư với kim long thì nói chung là là những cái ấn mà ngon sẵn rồi thì mình không nói nhưng mà mình đang đề cập đến cái những cái ấn mà mọi người ít chọn hơn ấy, thì mình nghĩ là đang có một cái bang hội với cả một cái sát thủ đấy hai cái đấy chơi được nữa nhá kiểu khá là mạnh dễ vào top á còn tùy vào cách mọi người xử lý <laughs> bóng cười à, anh tú à bóng cười gì đấy bóng cười với thắng ơi một con kên nữa à? hai bốn năm à rao này cho dù win cũng chỉ được chín tiền nhở chắc là rao sau mình sẽ úp cấp cho con kên vào nhá nếu mà ra được kim long thì đánh kim long còn không thì thui <clears throat> vt hát hay thế à vt à, im lặng ấy <clears throat> bài pháo thủ khung nào mạnh nhất anh á bài pháo thủ mình nghĩ là đánh theo form gọi là cookie sona lulu bạt với cả thêm một con gọi là y đét tanh cộng thêm một con red nữa thì nói chung là bài đấy mình nghĩ là rất là nhiều cc với cả rất là nhiều kiểu nó nó nói chung là ap có con sona một chút này đam lễ hội có này uh, đam đam tay thì có cookie này tanh thì có ides này cc thì có thờ red lulu sona xong rồi kèm thêm mấy cái kiểu bạt bùng nữa nói chung là rất là mạnh đấy cái form đấy mình nghĩ là mạnh nhất rồi đặc biệt là ra thánh thống nhá ra thánh thống là bú luôn đấy ui thăng hoa đầu game có mấy con hai sao đánh thích nhở đầu game không nhận là có thăng hoa xong rồi có mấy con hai sao thích ghê á hmm, con này với con này à leona à? một chút gọi là huyễn long không huyễn long này thật ra là chơi cũng được ấy chứ nhưng mà mình đang ép form này rồi nên chắc là bỏ nhở vậy thì mình sẽ bỏ đi con này con này hay là con này nhở zone mình nghĩ là chưa cần đâu đấy giữ lại con này đi tại vì nhiều khi đi nữa kẹp bang hội vào nó cũng tăng thêm một chút gọi là máu mủng á khá là hay <clears throat> mình thấy người ta để bên này khá là nhiều Ui, cặp nhà này à cặp <laughs> nhà này nói chung là úp cấp hay không úp cấp thì cũng win rồi đúng không nhưng mà nếu mà biết trước thì chắc là mình sẽ không úp được gọi là eco tiền rồi ô sát thủ bú và ô sát thủ là bú vội nhưng mà nãy giờ con ô của mình hình như là chưa chết đau nào anh em ạ nhưng mà không sao nhá mình lấy cái lõi thăng hoa với cả mình để form này đép tạm rồi có thể là tí nữa mình xoay bài đấy có thể là mình sẽ đánh bài xe da đấy hoặc là đánh bài gì thì chưa biết nhưng mà nói chung là mình chưa có chốt olap được tại vì thứ nhất là mình chưa có mảnh đồ thứ hai là mình cũng chưa có lõi gì để đánh olap á chốt một một trăm sao ok danh vũ ơi cảm ơn danh vũ nhá chào danh vũ nhá được hello doanh vũ nha nhưng mà tối hôm qua doanh vũ có xem live của em tú không nhở tối qua em tú có mấy trận hay hay á không biết là doanh vũ có xem không bản này lây em tú đánh giá đội hình nào mạnh á lết á lết mình nghĩ là nếu mà bốn tiền thì chắc là xây ra là mạnh nhất rồi còn nếu mà để gọi là năm tiền thì không nói nhá nhưng mà bốn tiền mình nghĩ là xây ra hoặc là bài sắt thật ra là nhiều bài cao tơ nhau á nhưng mà để gọi là đánh chung đánh chung chung thì mình nghĩ là xây ra kiểu nó ăn được bài cookie này ăn được bài virus này ăn được bài pháp sư nè chẳng qua nó sợ nó sợ bài sát thủ một tí thôi ê mình lấy được cái giáp lửa nha giáp lửa ba tiền ngon đấy nhở đúng cái đồ đầu game tú thích luôn khá là ngon nghẻ khá là ngon nghẻ ngon nghẻ ngon nghẻ <clears throat> hôm qua bận ông xem được à thế thì hơi buồn tại vì cơ bản là hôm qua tú có mấy trận hay á sang như viên cà rang anh cùng với ô thi đi ghen đưa tay em bay lên vũ keo lời anh nói chỉ bao giờ sai tại vì lấy con này vào thì có cc mình nghĩ là ngon hơn nè con này thì có đam con này thì có cc đầu game thì mọi người nghĩ là nên lấy đam hay lấy cc nhà nào đang gọi là mạnh mạnh ấy, thì mình sẽ xếp nhà đấy hơn một chút nhá tại vì cơ bản là có khả năng là mình gặp nhà đấy á may quá không gặp anh em ạ hai con scanner à, thật ra là scanner hai thì mình cũng chả thay ai được đúng không nên chắc là có thể là mình bán đi á mình bán tạm đi một con nhá tại vì gạt rau này mình win rồi nếu xem thì cũng có nhiều kèo phết đó à <laughs> hôm qua tú đánh mấy trận kiểu đúng đúng hay luôn á rồi nói chứ hay hay thì em tú muốn gọi là cho danh xem thôi Ui, còn là trong xong hóa chọc phát lủng mới ruột luôn anh em ạ nay em tú like sớm thế à cái ông này mình nhờ quét một game kệ mình luôn đều lắm anh em ạ có đâu em tú không có thời gian đấy chứ có thời gian thì em tú quét ngay mà em tú like sớm để tí nữa em tú đi đá bóng em tú chắc là like tầm hai đến ba game thôi thật ra là buổi chiều bình thường mình vẫn like lúc tầm ba giờ đến bốn giờ mà có sớm đâu ta u nhưng mà con cúc kia với con này cũng khá là ngon á mình sẽ suy nghĩ lại đấy anh em ạ chưa chắc là mình sẽ bắt đâu như vậy thì sao từ từ nhá trên anh toàn vàng như là juni đèn chắc là bán đi anh em ạ à. ê như vậy mạnh hơn nhá vậy đi gặp luôn là gặp luôn thì nói chung là chưa biết là mình có ăn được không nhưng mà cứ cho con này cầm với nước mắt đi tại vì cơ bản là người ta cũng úp sáu người ta cũng có giá tự chế thì đầu game giá tự chế khá là mạnh mình nghĩ là sao vừa rồi mình úp sáu thì có khả năng là mình win được á nhưng mà thôi nhá em cứ đánh từ từ đi thua thì nữa mình à, sẽ lấy tiền gọi là dôn lại tướng sau làm bài này nói chung là có giáp tự chế mình nghĩ là thua rồi người ta úp sáu thì chịu nhá mình phải úp sáu ấy nếu mà muốn win ra vừa rồi mình nghĩ là mình úp sáu là mình win á nhưng mà sao bắn chậm ấy nhở à con ac này giảm giảm ấy à con ac này giảm tốc độ đánh nhở à? úp sáu mười tiền à nhiều tiền đấy giàu đấy con kê nãy giờ ra nhiều mà mỗi tội là mình không có ấy nhở mình không có cái gì nhở mình không có không có cái gì ta mình thua rồi nên chắc là mình sẽ tích tiền luôn anh em ạ bỏ kim long đi hmm. chắc là trận này mình sẽ đánh pháo hoặc là đánh xe da luôn nhá con olap lợi cá hệ đấu sĩ nên mạnh vl lờ. À? thật ra là bọn chiến binh mới được đép á, à quên mới được búp á, thành ra là anh em có thể đánh olap theo form chiến binh cũng được chẳng qua là cái chiến binh đấy thì mình nghĩ là hơi khó bui lên bốn hoặc sáu thôi tại vì cơ bản là phải cần ra xua với cả cần thêm biến á. nên là mọi người cân nhắc ví dụ mà có cái lõi gọi là chiến binh á mốc chiến binh á thì anh em có thể chơi nhá đồ này à, à chắc là bán con này đã này một cái bàn tay chắc chắn rồi này một cái nước mắt còn lại có thể là tí nữa mình làm tim băng hoặc là dây chuyền nhở ra vừa rồi mình đánh khô máu là chắc là mình lên cấp rồi đấy nhưng mà thôi nhá không cần anh em ạ ba mươi tiền mình nghĩ là ổn ba mươi tiền mình nghĩ là ổn đấy bán con sriu rồi đi này ờ sena và thay con này một chút kiếm thêm pháo này xong rồi mình sẽ bán một con đi rao xong mình sẽ úp cấp lên cho con này cho con này vào là binh hợp lý chưa bốn mươi tiền nè nếu mà đao nãy mình úp cấp thì tầm này mình khoảng được hai mươi tiền nhưng mà bù lại mình sẽ có một trăm máu với cả mình có trích nhưng mà thôi anh em ạ mất trích rồi thôi nhá chúng ta không nhắc không nên nhắc về những cái nỗi đau đồ này tưởng ao đồ này hướng ao xin đi tú à đồ này hướng ao xin á nhưng mà cơ bản là mình à, chưa chưa đép lên được nổi ấy, nên là không có dám đánh anh em ạ nhà này có con zone cầm đồ này thì mình nghĩ là chắc là hướng đến một con olaf thôi hoặc là đánh zone luôn à Ui, con cookie bị chém nhưng mà lại không chết à bịp nhờ ê từ từ nhá con sone này có thực sự là mạnh không vậy hay là do mình có bàn tay nhở pháp sư giờ đánh còn ổn không em tú rất là ổn nhá thế trung ơi hello quận quận trinh minh nhá hello ma minh nha tại sao người đá bóng lại là cầu thủ chứ không phải là đá thủ vậy anh tú à tại vì ờ, tại vì đá thủ tại vì người chơi đá thì đã gọi là đá thủ rồi hello anh người yêu em chia tay em rồi có bồ liền thì là biểu hiện của gì vậy anh tú à mấy cái về tình yêu thì chắc là em tú ờ, <laughs> không biết cái em tú xin phép không biết cái em tú chỉ biết về những cái gọi là liên quan đến ờ, đến gì nhở đến ờ, đến đến đến game thôi bầy rồng cuồng loạn đấu sĩ và đạn nảy à, tính ra là mình có thể lấy bầy rồng cuồng loạn đấy nhở mình sẽ kẹp con rồng vào tí nữa đồ này mình đánh rồng được anh em ơi hợp lý đấy còn nếu mà lấy đấu sĩ thì chốt luôn si phèn nhưng mà bây giờ si phèn nó hơi gì gì rồi còn lấy đạn nảy thì mình là đánh top bốn thôi nhưng mà không đối với em tú thì không có một cái top bốn nào ở đây cả nhưng mà con rồng này thì hơi cùi nhá con rồng này hơi cùi đấy thật con rồng này thì hơi cùi thật ba viễn long mà bán con này đi này bán con này đi này nhưng mà con rồng này không ngon anh em ơi con rồng y đét hay là con rồng kia là bú rồi con rồng này không ngon nếu mà đánh con rồng này thì tí nữa mình sẽ lấy thêm cho nó một cái quyền trượng nhá ê rồng này mà ra được cái pháo hoa thì ngon nhở nhưng mà bây giờ hack được cái pháo hoa ở đâu đây nhà này có vút rồng luôn là em tú cần win em tú cần win hợp lý thăng hoa nhiều đam chưa à chị vi à chị vi à đây là chị vi à mọi người đây là chị vi à gfvv à gf gf là tem nào đấy bạn đo lại chiều cao xem có cao hơn tí nào không là cái gì đấy cái gì đấy thắng ơi từ nhá tí nữa lên cấp ví dụ mình lên cấp thì mình sẽ kẹp con này chắc là không dùng rồi này tí nữa lên cấp thì chắc là mình kẹp thêm một con gọi là này hay là con này nhá hoặc là mình lên cấp mình rô một tí kiếm xem con đấu sĩ si phèn không là đẹp là đẹp anh em ơi là đẹp trận này chắc chắn là mình sẽ không nuôi cấp rồi nên chắc là không bắt con này lại đâu nhở cho luôn kèo top tám một trăm sao nữa nhé nhưng mà cái ông kia ca rồi không top tám được anh ơi chắc là mình lắp nước mắt cho con này luôn tí nữa mình sẽ hướng đến một cái quyền trượng cho nó nhá đi ra vô lễ hội bú à nhưng mà cái lễ hội ở đâu thì không nói chữ t trong vt viết tắt là tốt một thách đấu à khó đâu em tú không dám em tú nói chung là đánh không có tới tầm tốt một thách đấu được nhưng mà được cái là em tú sẽ gọi là trong top mười lăm uy tín mọi người ơi mọi người ai mới còn xem mà chơi like cho vt xin một like nhá mọi người cảm ơn mọi người rất nhiều nha mỗi người giúp vt một like với FF là top tám mà ông Tú à, nhưng mà có cho em Tú nhận kèo top tám không? Có cho ông Tú nhận kèo top tám không? Nếu mà cho FF thì em Tú FF liền, chỉ cần là cho thôi. Nhưng mà từ từ nhá, 100 sao thôi, một trăm sao để đổi lấy game này nó hơi ít nên chắc là thôi em Tú xin phép đánh cái top một cái tại vì cơ bản là top một nó một trăm sao mà đúng không? top một donate một tỏi, à, một tỏi là một tỏi là một tỏi là một một trăm đúng không? thế làm tú lấy quyền trượng nhá lấy con cookie về thì có khả năng là lên được cookie hai nhưng mà cookie hai thì cầm thêm một cái blue trong cái tù nhở em em thôi anh tú à không không không không không chó đỏ top mười lăm mà nữa nữa nữa mấy cái ông này không tin à không tin tưởng đồng đội à gặp nhà này à cái gì vậy má em tú cảm ơn ra sân bùi cảm ơn ra sân bùi top tám một ngàn sao top tám một ngàn sao thật không vậy cái ông vũ việt này phải không vậy nhưng mà cái bài em tú là bài top một cảm ơn ra sân bùi nhá nói nhỏ thôi cho con chó nhà em ngủ à ok ra sân bùi sorry bây giờ chúng tôi cần thêm một con lê leola leola nữa một con leola nữa là đẹp một con leola nữa là có cho mình là vệ sĩ luôn leola hoặc là một con lulu một con lulu để thay vào đây là lấy kỵ sĩ rôn thêm một chút đây rồi thờ red chắc là không cần anh em nhở cơ bản là nếu mà thờ red thì tí nữa mình kẹp thêm một con leola cơ mình cần leola chứ không phải là cần một con thờ red anh nói lời chia tay anh biết thế nào đây anh sống thế nào đây hay để cho anh à, nhầm nhầm nhầm nhầm im lặng cái im lặng ấy em thắng top một cao thủ tzl rồi anh tú cứu em thắng với à cứu em thắng với à ok em thắng ơi nhưng mà để tối nhá tại vì bây giờ anh tú đang gọi là đi giải cứu thế giới rồi giải cứu giáp nêm em tú cần win em tú cần win em tú cần win đừng đừng có chửi một phát cút luôn nhá ừ hên đấy giờ anh tú ép ép em tặng hai trăm k nhưng mà thật không vậy vậy anh có nhận không thì nói một lời à nhưng mà thật không nhưng mà cái ông này ép ép rồi ông này chết rồi nhưng mà ông này chết rồi mọi người ơi bây giờ top bảy được không top bảy được không top bảy gọi là giảm đi một nửa không em tú ép ép cái nhưng mà thật cũng vậy mấy ông này đòn lắm nhưng mà nói chứ trận này em tú đang thế bài đẹp đấy chắc là em tú đánh top một cái nói chứ lần đầu tiên ông tú lấy cái lõi gọi là này á nên chắc là em tú xin phép đánh top một cái em tú đánh top một cái em tú đánh top một cái em tú đánh top một cái em nói lời chia tay anh biết thế nào đây anh sống thế nào đây này mà không top một nữa thì chặt cái đầu vd nhá trận này mà không top một thì chặt cái đầu vd đi thế cho nó nhanh thế cho nó nhanh được chưa trận này không top một thì chặt cái đầu vd đi biến vệ sĩ à biến, biến kỵ sĩ là biến cái hộ pháp nhà mình là biến hộ pháp đi tại vì tay một con rồng mà chặt luôn đi không top một thì chặt cái đầu vd đi ngậm dv đi à ok top bảy năm trăm k à? nhưng mà có thật không vậy ta nhưng mà từ từ nhá nhưng mà bây giờ có một cái gì đó gọi là để em tú gọi là ấy hơn được không tin tưởng hơn được không chứ tại vì cơ bản là <laughs> trận này em tú đánh top một được mọi người phải tin em tú trận này em tú top một được hứa sao lại thua nhà này vậy nhà này thua à à gfvv à gặp mình xong rồi rôn kẹn tiền để gọi là đấm mất chích à lúc ở trong tim thì chị chị em em xong rồi các thứ các thứ xong rồi bây giờ gọi là ao phát là đấm mình à gây ảo giác trí tuệ sông nghệ và ui chết ui một cái giáp chết này <laughs> u biến huyễn long này không không biến không biến không biến không biến không biến không biến không biến cứ từ từ thôi cứ từ từ chậm mà chắc nhá anh nói lời chia tay anh sống thế nào đây anh sống tính ra làm có vừa rồi là có một cái giáp chết với cả có một thêm thêm một cái gì đó nó rất là ngon luôn nhưng mà mình lại xài mất tiêu là một cái gọi là hộ pháp và một cái gọi là ông này nghe thế à đồng tiền làm người ta mất trí à có đâu có đâu khó đâu mẹ em đang quét nhà em bật quạt cho mẹ em mát sao mẹ em lại đánh em em em mẹ mẹ em đang quét nhà mẹ em lại bật quạt mà mẹ em lại đánh nhở à? từ từ nhá đang quét nhà bật quạt mà lại bị đánh nhá vô lý nhở sao lại bị đánh ta rõ ràng là vừa làm việc xong thì mình nghĩ là rất là nóng từ từ nhá hình như là mình nhầm rồi anh em ạ Nguyễn Long này không phải là Nguyễn Long gọi là ấy rồi, đao phủ rồi. Nguyễn Long này yếu lắm. Nhưng mà là Mai yếu. Wow. Mai yếu. Biến ngựa cho ra xua ngon hơn em Tú à, tất nhiên là mọi người biến ngựa cho ra xua ngon hơn nhưng mà tí nữa em Tú có có ra xua thì em Tú tính sau nhá. Tí nữa em Tú có ra xua thì em Tú tính sau. Còn tầm này chưa có mọi người ạ. Tầm này chưa có thì cứ bình tĩnh tà tà đã. Nguyễn Long phép mạnh à, mạnh à, mạnh à. Ok nhanh nam anh nghĩ sao về bầy rồng có thể top một không anh nhá đây mọi người có thể nhìn vào cái trận này nhá thì vd sẽ chứng minh cho mọi người thấy bầy rồng có thể là top một được hay không nhà này có đem chết được con này không chắc là chết nhở cơ bản là cou hai mình nghĩ là đem chết được thôi đúng không đi ra mũ pháp sư phun sát lực auto vào top nghe tôi đi tú à đi ra mũ pháp sư phun sát lực á phun sát lực á phun sát lực tức tức, tức là sao tức là bây giờ bui đồ gì thăng hoa này còn he karim sống này đấm chết con siozu trước đi này cc được phát nữa này hợp lý này urf phải một phát là chết hết nhá ui ui ui ra xua luôn ra xua luôn ê nhưng mà mạnh nhờ ảo thế cái pha cuối anh em để ý không mạnh đấy vậy thì bây giờ mình sẽ lấy một cái dép nữa đúng không một cái dép để biến ngựa mất rồi vậy thì mình sẽ lấy cung mình lấy cuồng đao cung cuồng đao lấy cung làm một cái cung đao đã xong rồi tí nữa mình sẽ làm thêm một đồ gọi là biến ngựa nữa là binh nico này tí nữa mình có thể là làm một cái nico cho con cou ba à, quên con đi ra vu ba hoặc là một con gì đó bất kỳ lên cấp rôn lên cấp rôn một tí kiếm hai sao wow wow wow sáng như viên cà rạ anh cùng với ô chi đi ghen đứt ai à nhà này không có tuổi anh em ạ nhà này không có tuổi nhá nhà này không có cửa với mình đâu anh em ơi ảo thế à vô cực với bàn tay màu tím ấy á vô cực với bàn tay màu tím á là cái đồ gì đấy thì anh em ơi nói chung là bây giờ mới có một cái bút mới cho bọn kim long á thì tí nữa mình có thể là dùng luôn nhá cái bút này này à không không được bây giờ dùng bút là bị chửi ấy, nên chắc là cái bút này mình sẽ không dùng đấy nhà này mình win được thoải mái em ạ phẩy phát là chết rồi mạnh thế ê nhìn nó đánh chậm thật đấy nhưng mà mạnh nhở đấm chết cái fvv năm mươi sao nữa nhỉ vt à, ok em tú dôn diện lại em tú dôn dễ thế rồi trong khi em tú lên cấp có tiền chứ không phải là em tú dôn rùa đâu mà bảo em tú dôn dễ thế chắc mình bán con này đi tích tiền này nói chung là tí nữa một cái biến ngựa nó là năm cái biến ngựa đúng không khá là hay á có thể là mình sẽ dùng biến ngựa cho con này luôn là binh này hoặc là dùng cho một con à không con này thật ra là bui thêm đồ đam đi búp bất tử anh à có đâu Tết book dvd à cái book này không được anh em ơi với cả mình lớn rồi anh em ạ chơi game mắt văn minh nhá không có book bùng gì hết á ui gặp nhà kia chết rồi gặp mỗi cái nhà kia mình không xếp cao tơ rồi gặp mỗi nhà này mình lại không xếp counter à cho con này đi em tú cảm ơn gia sân bùi em tú cảm ơn vĩ kha dùng cái bút thử đi em tú à không cái bút này là cái bút gọi là mất mất đồ anh em ạ không nên nhá nói chứ cái bút này là cái bút mất đồ đấy anh em ạ nếu mà tí nữa mình có đồ này nè mình mình không lắp ngay ấy, thì tí nữa nó bị mất mất đấy mình phải lắp ngay nè không là bị mất á ui lắp rồi mà vẫn chết à <laughs> mạnh nhờ thế Ê từ từ nhá, VT kết cái con này rồi á, VT kết cái con này rồi á. Mạnh vậy ta, mạnh vậy ta. Cuồng đao thì ngon này, vuốt bẫy ba tia thì không ngon lắm. Đổi lại. Cuồng đao, quyền trượng với cả cái này à. Nhờ mình đang muốn biến ngựa nữa cơ. Sojin à. Uh. nice biến ngựa này biến ngựa một cái cho con nào vào nhá anh em nhờ cho con này vào con này cầm à, một cái biến ngựa tạm tí nữa đổi cho con khác à, con hekarim sẽ cầm một cái gọi là dây chuyền còn con này sẽ là cầm một cái bất tử binh binh luôn anh em ạ con nên roll một tí không anh em nhờ roll một tí kiếm rồng vàng không để mình xem nhá mình là nên roll một tí đi kiếm thêm một chút nữa Oh baby girl, yeah yeah. Keep your love, đó là phần qua bông chùa. Và anh chìm sâu trước khi anh nhận ra rằng là no. Top một một trăm sao nhá anh ạ. À. Ok Khang Trần ơi, em tú đẩy máu đi à. Ok ok ok ok. Nhưng mà từ từ nhá, tí nữa mình cầm một con gọi là zone nề đấy anh em ạ. Một con zone nề vào nữa thì mình sẽ bỏ bớt một ngựa đi. Mình sẽ đánh gọi là ba ngựa và sáu huyễn long nhá. Xong rồi lên cấp mình sẽ đánh gọi là thêm ngựa sau. Tầm này mình nghĩ là sáu huyễn long đánh bằng con da suối con này là binh Đấy Kim nho lớp Đó là phần qua bông rùa Và anh chìm sâu trước khi anh nhận chó đỏ ăn tất Đánh như này vẫn kêu chó đỏ Đúng ván giờ chưa gọi là đánh những cái bài gọi là trùng nhau một tí nào cả Mà cứ kêu em chó đỏ Rất buồn Rất buồn Nhưng mà mình cần con rồng vàng hai <laughs> ta ra ta ta ta ra ta ta ta ra ta ta ta ra ta ta ta ta ta ra ta ta ta ra ta ta ta ra ta ta ta ra ta ra ta ta Trouble can't get it so and man is out of go thôi anh im mồm đi ở à, huyễn long gì mà mạnh vậy á huyễn long này là huyễn long huyễn long khảm kiếm phép tức là cứ mỗi đòn đánh là nó tăng thêm sức mạnh phép thuật nhá chín sức mạnh phép thuật mỗi đòn đánh thì nói chung là cái huyễn long này mình nghĩ là chắc chắn là bắt buộc cần cùng đao đấy thì bây giờ mình lên cấp mình chỉ cần kẹp thêm một con gọi là gì nhở tí nữa mình kẹp tí nữa mình kẹp sáu huyễn long nhá hoặc là lên cấp bỏ bớt ngựa đi kẹp thêm cho mình một con rồng ao xin cũng được nói chung là tùy bám một con này đi này hợp lý chưa tầm này mình nghĩ là làm thêm một con gì nhở làm thêm một con gọi là ra, ra sủa hai nữa là đẹp ra sủa hai nữa là binh rồi lên chín rồi hợp lý chưa bài gì cũng chơi hôm qua đánh olaf hôm qua đánh olaf varus hôm nay đánh đi ra vu được chưa bầy rồng cùng loạn đang từ gọi là một form pháo cơ bản em tú xoay qua bề rồng cuồng loạn được không ván sau đi ra vô cực bàn tay tím mũ pháp sư top một năm trăm sao mà khó đấy top một năm sao nhá anh nhà ok canh trần ơi à bây giờ đấm chết chị vi thì mình sẽ được gọi là à, đâu nhưng mà phải đấm ao top à phải đấm ao top thì hơi khó nếu ví dụ đấm chị vi ao top được thì là năm mươi sao với cả một cái top một nữa là hai trăm sao nữa là từ hai trăm năm mươi sao trận này à nhờ bây giờ chị vi ông chết rồi chắc là mình lắp cái cung cho con bẹt luôn nhá lắp cho con bẹt luôn anh em ạ khi anh gọi tên em bảo tổ cùng hoa dịu dàng nói chung là đánh càng trì là con đi ra vu của mình càng mạnh nhá tại vì cái huyễn long này nó tính theo đòn đánh anh em ạ càng đánh tay nhiều thì cái cái chiêu của mình nó càng mạnh đấy wow wow wow wow nó chiến nó chiến nó chiến nó chiến nguyễn hmm. long không có nguyễn long có một cái biến ngựa nữa à? nhưng mà nhà này đấy rồi nhà này đấy chắc rồi bộ cũ còn anh à chắc là mình lấy một cái quyền năng cho ra sủa nhé anh em ơi cho ra sủa đấy ra sủa mình nghĩ là quyền năng với cả một cái gọi là áo choàng hoặc là một cái bàn tay hoặc là một cái huyết kiếm ấy đồ khá là ngon nhưng mà mình nghĩ là quyền năng ấy là một đồ khá là co cho ra sủa ấy nhá kiểu đồ semi á vừa có tanh vừa có đam khá là chiến luôn thật ra là tí nữa mình lên cấp mình để con bàn này lại cũng được nếu ví dụ tí nữa thay thì mình thay con này vào với cả kẹp thêm một con zone nữa thì mình có sáu chiến binh à quên sáu huyễn long với cả có hai chiến binh ấy, cho con ra xua phụ đam rất là binh còn không thì nói chung là tùy vào tình huống mình zone ra thì mình sẽ kẹp cái đấy sau nhá nhà sát thủ chết từ lúc nào vậy vậy mình không để ý luôn á nếu mà nhà sát thủ chết rồi thì tầm này không ai cản được bước vi đi top một á khó quá là người đấm chết tôi không cần ao top là được nhá doanh vũ ơi được bán đi ra tích tiền thôi nhà kia đi ra hai là tí nữa nhà kia chết anh em ạ yên tâm với cả cơ bản là tầm này mình lên chín mình nhiều máu mà không cần tích tiền đâu không cần anh em ạ làm một chút đi ra ba cho nó sôi động đúng không cho nó máu chiến Tầm này kiểu gì mình đánh top một à, mình lên chín là top một chắc rồi. Nhà này bắn mà không chết được con đi ra à, con này của mình cơ. Ây đau thế, em tụt đấm đau thế, nhà kia chết chưa? Nhà này win à? Nhà này win. một bốn năm mà căng căng căng căng căng nhưng mà tí nữa chị vi còn ví dụ mà em tú top một chị vi top hai thì em tú vẫn nhận kèo đúng không em tú vẫn được tính kèo đúng không chị vi ví dụ mà top một em tú top à quên em tú top hai mà chị vi top một vẫn được đúng không <clears throat> ngày ấm mới tháng ngày dài còn anh với những giấc mơ muốn nói cùng em về chuyện tình yêu anh giữa trong mơ dù lang bố rối nhưng anh giờ đây phải biết phải làm sao để anh nhận ra rằng chính em bây giờ cũng yêu anh bao tháng năm qua ông các ma bùa xanh mà còn lỗi pin chắc chưa đọc cập nhật là hợp lý đấy vĩnh kha nói chung là nó hơi hơi hơi hơi bị chấp lõi một tí em tú cảm ơn vĩnh kha tại em tú mười sao nhá hợp lý đấy thì nói chung là bây giờ ấy ví dụ mà anh em nào đánh cái lõi gọi là năng lượng xanh ấy thì đừng nên bui blue cho con các ma nhá thì anh em nên bui cho nó gọi là đồ full dam thì mình nghĩ là hợp lý hơn đấy chị vi top một em tú top hai à chị vi top một kiểu gì mọi người chị vi top một trận này hả năm lít chuyển vào chuyển vào tài khoản chị vi luôn thế cho vuông thế cho vuông được chưa được chưa thế cho vuông chị vi top một mai top một thế cho vuông hello anh tú xấu dài hello huyền xinh gái ván sau đi ra không cái cái đấy cái đấy, cái đấy. để em tú xem nhá ví dụ mà ra đội gọi là kim à huyễn long đánh được cái hiểm em tú chơi anh búc cái tháo đồ kim long xem còn được không mà hình như là không mọi người ạ đây để mình thử test cái rau này luôn nhá không được anh em ơi hết rồi <laughs> thử nhá chứ không phải em tú dùng búc nhá thử thôi một con đi ra vu ba thì sao hay là lên cấp nhỉ chắc là lên cấp đi ui nhà đi ra bu ba chết chưa à chưa chết anh em ạ chưa chết thì mình cứ là là thôi nói chung là hai round nữa mình lên cũng được anh em ạ chả phải vội đâu hai round nữa mình lên cái dây chuyền này có thể là cho ra xua hoặc là cho con này nhưng mà con ra xua mình nghĩ là tí nữa nên bôi bùn đồ khác nó thì đẹp hơn nhở còn không á thì ờ, còn không thì như vậy đấy như nào cũng được anh em ạ chết rồi từ từ nhá chị vi lên được con kia ba sao à từ từ nhá hôm qua anh tú bị bất mạng hả đúng rồi huyền ơi à nhưng mà ông này không lốc cái con uh, ờ, idet của mình là ông sai nha đáng lẽ ra ông này phải là lốc con idet cơ tại vì cơ bản ông lốc cái con kia của mình lên ấy thì cũng không thể nào mà đem qua được con idet của mình cả nên khá là sai mình còn thăng hoa à ông ấy cũng có thăng hoa mà nhờ nhờ mình nghĩ là cái đồ này của mình uy tín hơn là đồ của ông ý á mấy giờ đá với anh tú à hình như là tầm bảy giờ duy vũ ạ bảy giờ đấy idet fake mà rồi anh ăn pi à quên đi ra chứ nhở đi ra fake mà loại đòi đòi ăn đi ra view à rồi chị vi có sống được không vậy à bây giờ mình chat chị vi còn không thèm trả lời các mọi người ạ từ từ nhá bây giờ mình chat chị vi còn không thèm trả lời cơ team cái gì đấy có phải là cùng team vậy trong khi gọi là vừa cùng nhau vô địch cái giải gọi là su susan à quên nhầm nhầm nhầm vừa vô địch cái giải gọi là bốn bốn của gf xong bây giờ chat còn không trả lời cơ ờ à hóa ra là khi gọi là rời team đi thì không còn một cái gì trách nhiệm gì với nhau à hmm. ok <laughs> lốc gà vãi lốc rồng ý đét anh là win rồi à thấy chưa anh vương còn biết chơi điện tử mọi người ạ anh vương ít ra còn biết chơi điện tử thế này một chú công an gọi là chăm chỉ từ từ nhá từ từ nhé có ăn được không vậy có ăn được không vậy cảm ơn danh vũ nhá trẻ kèo nhé từ từ em tú chưa top một mà bình tĩnh đấy em tú thua ấy này em tú thua ấy này thắng được đầu ê cái con hay mơ trước khi chết nó còn ấy này em tú nữa anh em ạ game đầu mát tay thật là mát tay chứ không phải video em kể thuê á, cái gì mà kể thuê đấy thôi em tú end end game với nhá end game cái nhưng mà làm một con kia ba sao thì đẹp hơn thật đây rồi ui xí phèn từ nhá mình ờ, cần cái con kia ba sao cái mình sợ đấm phát cút luôn á từ từ anh em ạ từ từ đã bình tĩnh thôi ờ. một rau đi anh em ạ một rau đi một rao lên ba sao đi cho nó đẹp mắt nhở cho nó đẹp cái mắt cái con này mình nghĩ là một sao cũng được tí nó để tiền mà dùng qua đi ra vu nhá một con nữa anh em ơi một con nữa Huyễn long gì đó tú à Huyễn long uh... Ờ, huyễn long khảm kiếm phép nhá tức là nói chung là cứ mỗi đòn đánh ấy thì nó sẽ tăng sức mạnh phép thuật lên thì cứ một đòn đánh là tăng được ờ, sáu uh, phép thuật nếu mà là mốc hai mình đang thừa một cái cung đúng không thành ra là Ui, ấn pháp sư của chị vi à nhưng mà thôi chắc là cho chị vi lấy đi mình chắc là lấy đồ cho ra sủa hoặc là lấy đồ ờ, gì gì đó cũng được chắc là làm cái ấy đi à cái này à hai quyền năng có ra sủa nhá hai quyền năng có ra sủa y đét à ui y nữa này toàn là năm tiền thôi đi ra đi ra đây rồi đi về đâu cũng là thế he he he he đó từ từ nhá quẩy thế ê thề luôn đấy cho cho con đấy quẩy quẩy một tí thì có làm sao nhở ờ quẩy quẩy một hai phát thì có làm sao có một rau thôi chứ mấy em tú đã bỏ tướng ra nhường một rau rồi xong ép ép ạ cay phát lên cay ê nhưng mà cái lịch sử đấu nó có lưu con đi ra bao nhở cay chưa à đây đây vẫn có vẫn có vẫn có vẫn có vẫn có vì vì chơi thế thì cay à. không sao không sao anh vương ơi không sao không sao nói chứ bài em thì tốt một chắc rồi nói chung là em đánh form năm tiền thì chắc là vẫn tốt một đấy hóa ra là cái người chị ờ, của mình ờ, gọi là trung tim bấy lâu nay một người chị gọi là trung tim thế này thế kia ờ chị chị em em xong bây giờ thì <laughs> mày lên ba sao và tao ép ép cái <laughs> <laughs> Vi nhường em Tú rồi lại Vi nhường rồi lại chị Vi nhường rồi. Nhưng mà không, các bạn em Tú đánh hợp lý mà. Cái meta này em Tú đánh hơi bị nhuyễn á, thật. Anh em cứ để ý đi, cái meta này em Tú đánh bài gì cũng được. Chua. Chua. Offline thì em Tú cũng test bài cho mọi người luôn, đó là một bài các ma nhá, một bài các ma chơi cũng khá là ok. Nếu mà đầu game anh em ra Leona sớm mới chơi cũng được á. Mình nghĩ là bài này không phải là bài top một nhưng mà để đánh gọi là vào top được ấy thì mình nghĩ là ok đấy kiểu ví dụ mà đánh kiểu zone đỏ đỏ thì có thể là đánh được top hai hoặc là top ba tại vì cơ bản là bài cắt man này thì sợ bài uh, sợ bài uh, xây da là một này sợ bài uh, năm tiền là hai này đấy nói chung là sợ hai bài đấy nhất còn lại bài pháp sư thì mình nghĩ là hên xui nếu mà bài pháp sư mạnh ấy khỏe kiểu không ai chơi cùng ấy thì bài pháp sư có thể ăn được bài này nhưng mà nếu ví dụ mà có hai bài này chơi ấy nhiều khi cũng chả ăn được bài này đâu không quỷ tố ác á tố cáo ác dữ à có đâu vi ơi em tố tố gáo vui vậy thôi tố gáo vui thôi rồng ba chưa được chưa chưa bị múa à, chưa được múa việt ơi trận này có clip không mà có chứ đức huy có chứ hay là làm thêm mấy kèo nữa nhỉ à, được đấy doanh vũ ơi chưa gọi là nóng máy gì cả chưa kịp chơi chị vi đã ép ép ép rồi thêm cái nữa à thêm cái nữa đang còn ít sao mà được luôn chứ được luôn chứ cảm ơn duy vũ hồi nãy tặng sao cho mình nha cảm ơn uh, cảm ơn doanh vũ chứ nhầm trời duy vũ cảm ơn doanh vũ top tám một trăm sao nhé top tám mà cái top tám thì nó hơi khó đấy thật tại vì cái meta này để vi đi top 8 thì chỉ có ff thôi còn lại nếu mà đánh bình thường á top 8 thì rất là khó luôn chả kiều nhá anh à cảm ơn khang trần nhá cảm ơn khang trần nhiều nhá ui cảm ơn khang trần nhiều cảm sabita nhưng mà khang trần có chơi game này gọi là in game à, là gì nhỉ khang nhỏ <clears throat> khang trần in game là gì đấy có ở trên rank này anh tú gặp bao giờ chưa hay là khang đang gọi là mới mới chơi thôi một con Nearly cầm cung thích thế tại vì cơ bản là mình thích đánh theo cái form gọi là ấy á nhưng mà thôi nhá mình sẽ lấy con a chốc nhá mất luôn à thôi mình sẽ đánh một trận pháp sư cho mọi người xem đi để cho mọi người xem để cho mọi người xem là bài pháp sư còn chơi được không nhá thì đây trận này mình có khả năng là sẽ đánh pháp sư lên á game đánh nam mi thượng long đánh form bài cuối game là gì bạn á đánh nam mi thượng long á nam mi mình nghĩ là đánh nam mi pháp sư ấy nhở nếu mà đánh navi nam mi thượng long á thì uh, nếu ví dụ mà đánh nam mi thượng long ấy thì thì sao nhở thì thì phải đánh bằng kiểu cả varus với cả các thứ ấy thì nó hơi đuối với cả bây giờ rôn để gọi là full full ba sao thượng long tầm mid game á bị đấm đau hoặc là khó rôn lắm mình nghĩ là đánh phong pháp sư thì đẹp hơn vi vi kìa chị vi kìa ok ok ok top một cộng đấm vi một trăm năm mươi sao tiếp nhé à, ok luôn quả đây lấy được con a chốc là xong rồi lấy được con a chốc là xong đấy chứ bịp chúa để em học lỏm cái game game game này cái hà ok trần công chính ơi mấy nay bận quá không xem được tối on hứa và xem mà ok nhanh tôi nhưng mà cơ bản là tối nay thì em tú đi đá bóng ấy, nên chắc là không biết là có like được không nếu mà ví dụ mà về về gọi là còn còn khỏe khoắn thì em tú like nhá không sao anh tô ơi anh tô cứ lo cho công việc của anh tô đi dành để anh tô vào xem với em tú vi vi có lại ở đâu không em à nói chung là chị vi thì hồi trước like bây giờ thì hết rồi nhá chị Vi hồi trước thì like ờ, cùng ờ, cùng ờ, cùng trong team với cả công ty em thì like trên bếp gọi là gfvv nhưng mà hiện tại thì chị vi gọi là không like nữa nên là em không biết là có like ở đâu nữa không nhưng mà hiện tại thì không like cho công ty em nữa ba chiến binh rồng chết rồi mình không bỏ bờ la ra rồi ba chiến binh rồng bán con này bán con này đi mua con này với con này lại wow từ từ mình xem lõi là mình chốt bài nhá từ nhá sang như viên kè rạng anh cùng với ô thì đi ghen đưa tay em bay lên giúp keo lời anh nói chưa bèo gì sai long li tiền boy tình yêu từ nhá mình sẽ thay một con tướng gì đó vào một là con các ma hai là con gọi là juni một là các ma hai là a chốc mình đang muốn tích tiền hơn á này con này Pew pew pew pew pew pew pew pew pew pew pew mình nên đánh zone mọi người muốn xem em tú đánh zone hay là xem em tú đánh à, con đi ra vu tiếp mọi người muốn xem em tú đánh à, zone hay là đi ra vu vì có sinh không em tú á chị vi á chị vi có nhưng mà mọi người muốn xem em tú đánh gọi là con à, con zone hay là đi ra vu đây mỗi người cho em tú gọi là xin một cái ý kiến đi thì nói chung là cái nào nhiều hơn thì mình sẽ đánh con đấy nhá thật ra là mình đánh con gì cũng được ấy à né cái chạy cái chạy cái chạy cái không quen cái không quen bà này cái không quen cái bà này cái con bet nhìn à, đấy vậy bạn vd á con bet nhìn đần đần đần, đần á nhìn gì nhìn đấy là sao nhìn đấy là sao nhìn đấy là sao đánh ra su đánh ra su nghe khó vậy vậy chắc là mình đánh zone một trận nhá xem nó như thế nào ngồi giữa bóng đêm anh chưa thể ngủ được thật ra đồ phép như vậy mình nghĩ là đánh con ờ, đi ra vu thì ngon hơn cơ bản là con zone huyễn long này ấy, mình nghĩ là không cần cuồng đao lắm thì tí nữa nếu mà ví dụ mà đánh zone thì mình nghĩ là nên bui cho nó một cái đồ gọi là khăn khăn ờ, khăn diệt với cả quyền năng thì đẹp hơn thần tài đi bạn e à zone à zone à được để em xem đã có gì tí nữa em đặt đồ đã chắc là mình cứ đặt một đồ hồi phục cho con zone trước đã cứ nhặt một cái kiếm súng đép không đép xong rồi nếu mà ví dụ ra đồng zone nhiều thì đánh zone còn ví dụ mà không ra thì mình sẽ xoay qua đi sang vu anh em thấy game nào đầu game cũng eco hơn là nhiều tiền không bây giờ mình đánh rất là chậm lại đấy ngày xưa thì nói chung là có thể là mình úp năm các thứ rất là nhanh á nhưng mà hiện tại thì bây giờ mình đang gọi là học cái phong cách đánh lại lu trích ấy để khi gọi là đánh team ấy thì trong team phải có người đánh lu một người đánh win thì nói chung là bây giờ trong team mình thì lợi thế mình thấy anh so đánh win khá là hay với cả gimmy thì nói chung là tùy tình huống thì hiện tại trong team mình thì chưa gọi là một ai gọi là đánh lu có thể gọi là chắc chắn được nên vdg sẽ là một người hy sinh để đánh lu trích và sẽ là những màn comeback thật là mãn nhãn thôi anh em yên tâm ngày xưa thì có gớp chìa nhưng mà gớp chìa giờ đi rồi vd sẽ thay vào vị trí đó chưa học chìa hả đánh em đi anh à ok hello nam bom huyễn long gì thế anh á huyễn long ờ, tốc độ đánh nhá nói chung là huyết long uh, huyễn long máy chém không chè lu đến chết luôn chứ à không yên tâm yên tâm riêng vt thì không bao giờ lu đến chết chắc là tí nữa mình sẽ nhặt một cái kiếm súng hoặc là một cái bàn tay trước mình sẽ hướng đến đánh một bộ bài đi ra vu đấy tại vì các bạn là zone thì mình nghĩ là phải cần lõi gì nó liên quan đến chiến lợi phẩm hoặc là một cái lõi gì nhở đấu trường hạng lông hạng ruồi thì ngon còn không thì cứ nhặt cuồng đao trước ví dụ nhặt cuồng đao ấy thì có thể là đánh được zone hoặc là đánh được con đi ra vu luôn cả hai đều được nhà này có chiến lợi phẩm nhưng mà cơ bản là con olaf lại không lắp đồ nên chắc là mình win đấy anh em ạ con rune anh em nhìn kìa ê cố lên olaf ơi em tú cần thu em tú cần luchik em tú cần luchik hai hai hai hai olaf ơi ừ ừ ừ ừ vậy bựa game này bựa nếu mà ở nhà đang có đôi đôi nu nu ấy chắc là mình nhặt con nu nu này rồi nhưng mà <laughs> vì đi xàm mà xàm gì đây anh vũ em chào anh vũ nhá ola sát thủ thì lắp đồ gì vậy anh nhá ola sát thủ mình nghĩ là một cái vô cực với cả một cái ba tia cũng được anh em ạ hoặc là đại bác nhá nói chung là một cái vô cực cộng thêm một đồ thôi diệt ba tia đại bác đấy thì tùy tình huống hoặc là bàn tay cũng được tùy anh em ạ thôi nhá cày đấy nhở mất luôn cái lu nha mà mất luôn cái lu rồi nếu mà đánh đi ra vu thì lắp một cái kiếm súng hoặc là lắp một cái cờ rít phép cờ rít phép vô cực cho con đi ra vu anh em một chút đâu kiếm súng mà Ê, một chút nhá một chút nữa còn đánh con con đi ra vu nhá thử đi tại vì cơ bản là đi ra vu thì nói chung là huyễn long này mình chưa đánh nhiều lắm á cứ từ từ đã thử đã hai bên tiền mình nghĩ là vẫn là giàu nhưng mà ra vừa rồi mình lu lu một chết thì đẹp hơn ê thảo rét hay nhưng mà sao con si con này vừa rồi mình thấy đánh vào con này mà cuối cùng lại đánh vào con này nhở bịp thế có đúng một con đa mình bắn chết luôn rồi giận thế nhở vu nguyên nhà cơ à em con leona mày chó điên như cái, cái ván vừa rồi đi ừ ok ghép vào hai chết là thành công rồi vào team em tft của chè đánh đi anh à team em à <laughs> mình đang <laughs> đang suy nghĩ đấy team em mà em tft à thì sắp có em em em so tft rồi mọi người ơi sắp có em so tft rồi con này này bắt lại con này bán hai con này à. đánh xo đánh xo này với mạnh à phải không vậy xo như vậy với mạnh đúng không zone creep phép chém lực lắm anh à đây em tú đang đép đây con leona điên thật đấy thật mất quả máu hơi thốn đấy học chè là hai chấm bảy năm mươi máu nhé yên tâm cơ bản là em tú đánh lưu thì cứ phải gọi là yên tâm anh em ạ thế nhá tính ra bây giờ nhá những ai gọi là viewer của ông tú hay xem ông tú đánh lưu đi thì cho ông tú xin một cái cảm nhận đi khi vi đi đánh lưu và khi gỡ chè đánh lưu thì nó như thế nào hoàn toàn khác nhau một người thì có thể là đến cái lưu năm cũng là hai người lưu năm còn từng này máu nhưng mà một người sẽ gọi là lưu tiếp đến chết và một người gọi là không thể lưu nữa và bắt đầu gọi là đi dần dần dần dần ngược lại thì anh em biết chắc là ai với ai rồi đấy đúng không Ê, con leona sao ra hồi nãy nó kinh ấy mà ra bây giờ nó bình thường ấy nhở nó không có mạnh mẽ như ra hồi nãy đi tự nhiên đang gọi là xx không rồi thêm một cái ô vào đây xong rồi xx kìa cay vậy nhở nhà nãy là nhà nào đấy trường sai rồi à xong rồi ông này có lu năm đấy ông này chắc là cũng lu năm đúng không hy vọng là ông lui năm đi cho mình đỡ tiếc thờ rét vào hay là cho con uh, kỵ sĩ vào nhà mình nghĩ là kỵ sĩ thì ngon hơn tại vì cơ bản là kỵ sĩ thì tí nữa mình tay mình nu nu là chính leona chắc là khỏi cần nhở vt lu bốn xong win này em tú lu hai em tú tft em hiếu tft à nữa nữa nữa hello anh yêu hello hào đỗ nhá ông chè là ego trắng nè ego trắng à nhưng mà hình như là meta này không phải ra là meta này chè vẫn còn đánh ego trắng nhở đai máu này một cái gọi là giáp lửa hoặc là một cái giáp máu cho new new một cái kiếm nữa à? hơi nhiều kiếm nhờ hơi nhiều kiếm nhờ cung nữa à? tôi bán đi vậy thì chắc là một cái diệt với cả một cái vô cực không full đam nhở anh em nhở hoặc là kiếm súng ui mạnh ấy chứ được á zone nữa này sắp có zone hai để đép rồi nhá rao sau sẽ là một rao gọi là lên cấp rôn nhẹ để kiếm cho mình là con zone hai và một con gọi là new new hai đấy hợp lý chưa thì một cái đai máu có thể là cho con này luôn tí nữa mình sẽ làm một cái giáp lửa và một cái kiếm cho con này có thể là tí nữa là một cái kiếm súng hoặc là một cái vô cực đẹp em tú spam nguyễn long mà khó đâu em tú đang test nguyễn long cho mọi người đây em tú spam bài gì bao giờ đâu gf chiều hôm qua win chick đến bốn chấm xong lan ra top tám mà <laughs> win chick xong lan ra top tám mà nghe nó gì gì đấy nhà chị vi đánh gì đấy mình nghĩ là chắc là đang đánh gọi là đép lên để đánh thôi chưa biết là đánh gì anh em ạ qua rau đá là không nè chè là eco cút chứ không phải là eco trắng eco cút <laughs> hợp lý đấy chứ eco Ê, con zone điên nhá, zone điên nhá, zone điên nhá, zone. Missy này đá một cái đầu zone à. chắc là roll một tí nhá mọi người roll một tí kiếm con ấy hai nhá zone hai nhá zone hai nghĩ là hợp lý đấy chiến lợi phẩm u tiên chi và túi đồ à túi đồ thì có thể là biến huyễn long hoặc là biến cho mình là một cái biến ngựa nhá khá là hợp lý đấy tiên tri mỹ là thôi u wow Ê, xong rồi nó không ra cái gì cho mình vậy một cái kiếm súng cho con này hồi phục này hoặc là một cái vô cực ê một cái quyền trượng không nhưng mà tí nữa sẽ là một cái giáp lửa rồi nếu mà để tối ưu nhất thì mình nghĩ là một cái dây chuyền trước xong rồi một cái giáp lửa với cả một cái kiếm súng thôi chứ còn tầm này ví dụ mà lắp quyền trượng ấy thì đồ còn lại sẽ là đồ gì một cái giáp máu mà không ngon nhở mình nghĩ là tí nó cần giáp lửa đấy nên chắc là thôi sẽ là một cái đồ gọi là tối ưu nhất nhá tối ưu nhất mà mình có thể lắp được đấy lắp như vậy à ego tiền nhá ego tiền nhá lì nhá lì nhá chó đỏ giữ thế à lại chó đỏ chưa biết là chó đỏ kiểu gì đồ gì gọi là ra những cái mảnh đồ đâu ngon lắm đâu thật sự là nếu mà để để gọi là ra ngon nhất ấy, thì mình nghĩ là ra luôn cho mình một cái biến huyễn long hoặc là một cái biến ngựa đi xong rồi ra thêm một cái giáp lửa ấy, thì ok bảo là chó đỏ được chứ còn như này chưa chó đỏ lắm con new new new new nhà này dư một cái biến pháp sư luôn à huy hiệu pháp sư vương miện pháp sư là khó chịu thật mọi người ơi mọi người đang xem mình sẽ like cho vtc một like nhé mọi người ơi đang hiện tại là có một trăm sáu mươi bảy like rồi mà đang có hai trăm anh em đang xem nè thành ra là mỗi like từ thiện của mọi người sẽ giúp được vd rất là nhiều ấy thì mong ai đó chia like cho vtc một like nhé cảm ơn anh em nhiều nhá cho volibia vào không volibia hay là con này nào volibia thì nói chung là chả làm gì cả còn con Zinix thì có một chút cc ấy mình nghĩ là trong một chút cc đi nhở à, còn leona đi gặp nhà nào mềm mềm đi nhà này đi nhà này đang yếu nè nhà này cũng được ừ gặp một trong hai nhà đấy đi đừng có gặp mấy nhà kia là được kết bạn ạc này với anh để để anh săn vi đi ơi à ok đấy anh vũ ơi ạc nào đấy mà mùa này không thấy ai dùng quỷ thư nhỉ à công nhận luôn mùa này quỷ thư nó hơi cùi nhà này kiếm súng thì nói chung là không có đam nhiều nhưng mà được cái là hồi phục kinh lắm anh em ạ Ui. nhưng mà kiếm súng ánh sáng thành ra là cũng có đam anh em ơi mình bảo là đừng có gặp cái nhà này để gọi là giữ được có cái win chick á nhưng mà cuối cùng lại gặp thật anh em ạ tầm này ly xin hai thì ai mà đỡ khai tâm nữa à ly xin hai tầm này kiểu cầm đồ á cơ bản là có đồ luôn ba nghìn bảy trăm máu mình có diệt rồi đấy nhá mà đánh không vào máu luôn anh em ạ một cái biến huyễn long hoặc là một cái giáp lửa biến huyễn long thì bây giờ cần thêm một con kia nữa là được tám đúng không khá là hay mình nghĩ là lấy biến huyễn long đi nhở một cái biến huyễn long trước đi giáp lửa tí nữa mình bui sau tại vì cơ bản là tầm này mình chỉ cần rút ra được một con đi ra vu là có thể là được tám huyễn long rồi khá là mạnh ui tám Huyễn long ba mươi phần trăm tốc độ đánh ở kinh thế ê mạnh nhá tám Huyễn long này mạnh nhá được luôn anh vũ ơi thì em đủ kết bạn nhá từ từ nhá tám Huyễn long siêu mạnh luôn á chắc là mình rôn một tí mình kiếm một rồng ấy luôn á tầm này con số d cộng tám nguyễn long thì ai mà đỡ nhở ác thật với cơ bản là tướng của mình đang hơi cùi cùi á mình muốn lên cấp luôn những cái con tướng khác vào á ra xua ra xua ra xua ra xua lêu này hai à? lêu này hai à? thôi được rồi anh em ạ eco lại một tí đi ego lại một tí đi bán đi cho mình là con assi này assi the monster này bán đi con này này à, hai con này giữ lại này thì nó có thể lắp một cái huyễn long vào xong rồi bỏ đi một con gọi là leonara kẹp thêm cho mình là một con bang hội nữa khá là ngon đấy tầm này chưa có con ờ, chưa có con đi ra vu ấy, thì bị con virus bắn vào cái đầu con zone này khó chịu chưa bị chói cơ bản là bị chói á con virus này còn cầm cái quyền năng ánh sáng nữa ác độc thế ê phải rôn mạnh á phải rôn mạnh á ai da bốn mươi mấy máu à phải rôn á phải rôn á rôn á ủ roi hai à rai hai à không con rai cơ bản là tí nữa mình cũng không dùng á thành ra là thôi si phèn anh em ơi u bạt ngon nhá bạt ngon bạt ngon bạt ngon bạt ngon đam tay thì mình nghĩ là không cần đâu tính ra là mình bỏ leona ra được mà nhở quên mất á bỏ leona ra xong mình kẹp thêm một con ta lông hoặc là một con chuột đấy thì đẹp hơn cả bài này mình win được ok nhá chắc là mình sẽ eco một lúc đi tại vì mình muốn con bàn này hắc tỷ lệ lên một tí ấy, rôn cho nó dễ tí nữa tôi đang xua level bảy luôn là binh ấy chứ ra con bạc là cứu đấy game này cứu rồi đấy chém chém chém chém chém chém chém chém chém chém hy vọng là đánh quái ra cho mình một cái giáp giáp nhá cái giáp lưới ấy mình rất là cần luôn giáp lưới nào chỉ cần chỉ cần ngồi cạnh nhau phút giây parap parap papa parap parap papa parap papa parap parap papa para para pa pa para para pa pa từ từ nhá nhưng mà nãy mình lấy cái kháng phép thì nó hơi thừa nhở nhưng mà thôi anh em ạ tí nữa làm cái bút rồng không làm cái bút rồng hoặc là làm cái thú tượng nhá à hóa ra là có người chơi chung anh tú không nói gì à đề ra vu kìa đâu đề đề ra vu đâu đây là con ấy mà mọi người đây là con si phen mà đây là con si phen nhá si phen mới được mới bị mới bị thay đổi á nhưng mà trận này hơi nhiều nhà bắt new new nhở Ui, anh em níu con con con si của mình kìa hồi nãy nói chung là nó quạt dưỡng sinh ấy chứ còn bây giờ ấy, cây huyễn long này ấy sướng nhở bài tự ra như này thì eco thui không từ từ nhá túi cứu thương à võ ngựa hủy diệt à võ rượu thì không ngon lắm lá chắn siêu công nghệ à để mình xem có nhiều nhà đánh đam tay không nhà này đam tay này đam phép này đam phép đam tay một tí này đam phép này đam phép này đam phép nhiều đam phép quá thành ra là lấy cái này không ngon lắm chắc là mình đổi lõi nhá hy vọng là ra được cho mình là một cái lõi biến ngựa từ nhá bạn thân cũng ngon cơ bạn thân thì thế bọn đánh này nhưng mà thôi chắc là lấy cái này đi cái lốc à một cái huyễn long một cái huyễn long với cả thêm một cái gọi là một cái huyễn long với cả thêm một cái gọi là biến một cái vút bẫy hoặc là một cái da ke nhờ là đẹp hoặc là một cái biến ngựa đi ừ mình nghĩ là lấy biến ngựa đi anh em ơi không cần huyễn long nữa đâu huyễn long mình nghĩ là đủ rồi á tại vì tí nữa mà ra ra xua thì mình thay con này là xong rồi chứ còn tầm này lấy huyễn long nữa thì nó hơi thừa á mình cũng chả kẹp gì vào anh em ạ chắc là mình lấy biến ngựa nhá lấy thêm tanh đi lấy thêm tanh là đẹp thua thua thua căng căng căng căng à vương miện hắc hóa à tầm mà người ta nhiều chết thì chịu nhá chắc là mình sẽ lấy một cái biến ngựa anh em ạ một cái biến ngựa nhá mười huyễn long không mà làm gì có mười huyễn long đâu có mười huyễn long thì lại ngon quá biến ngựa anh ơi chắc chắn là biến ngựa rồi mai trẻ chứ giờ lười nạp tiền momo quá hả ok doanh vũ ơi tanh của mình đang hơi yếu nên thành ra là tí nữa mình biến ngựa vào xong rồi mình kẹp thêm một con hecarim mà level tám nữa là binh tí nữa ra xu thay con này nữa là hết đấy chứ còn tầm này biến huyễn long nữa xong rồi bỏ bỏ con huyễn long này ra chả có nào tanh nhá thành ra là đuối lắm nhà chị vi có súng mới mạnh hơn mình anh em ạ với cả đi ra vu hai cơ bản là đi ra vu hai có nỏ xét có đi ra vu hai à khó thế ba đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau trận này giống đi rồi đấy trận này giống đi rồi đấy tại vì có hai nhà có vương miện hắc hóa đau quá da sâu à biến sát thủ ra sâu à u biến sát thủ biến sát thủ ra đây quẩy quẩy được nhá hợp lý này hợp lý này biến sát thủ ra sâu à, anh em à không mình nghĩ là biến ngựa ngon hơn đấy tí nữa cho nó cầm một cái gọi là một cái một cái một cái gì nhở một cái kháng hiệu ứng không cho nó bị ăn cc không chứ biến sát thủ nó cũng hơi gì gì ấy thật nhưng mà chắc là mình phải lên cấp rôn nữa mình không lì nữa mình phải rôn thêm một con ngựa nữa ngựa nào ngựa nào đây rồi ok đôi là con này thì chắc là mình dừng lại một tí nhá cái này cái này làm luôn đi anh em ạ làm luôn đi làm luôn đi ra xua yếu quá ai da gọi danh vũ cứ gọi doanh vũ giật cả mình à em tú gọi danh vũ mà em tú gọi anh vũ thì đâu còn có một trăm lẻ chín sao thôi à ok danh vũ ơi không thành vấn đề ui máy thế nhà này rai một nhưng mà sao từ từ nhá mình đang hơi yếu á tí nữa mình bỏ con bạt ra thì kẹp thêm con này vào không thật ra là ra vừa rồi mình có thể bắt con này vào nè kẹp thêm một chút sát thủ cũng khá là hay anh em ơi sẽ ra sao nếu mà rao điều quốc đồng thần ra cho mình một cái nico nhỉ anh em nhở thật ra mình không cần nico đâu tại vì tại vì sao tại vì thứ nhất là mình đang có một cái tỷ lệ phần trăm tám tiền à quên tám phần trăm gọi là tỷ lệ năm tiền và hai mươi tám phần trăm tỷ lệ bốn tiền nó thành ra là cái tỷ lệ luôn nó được tướng rất là dễ thôi bây giờ mình phải làm sao quy được rau này và rau sau mình sẽ dùng gọi là cái điều quốc thông thần đấy khá là quan trọng đấy ra sâu hai à gặp nhà ly xin thì hơi căng đấy thật nhà ly xin nói chung là hơi hơi hơi mạnh hơn so so với mình không phải hơi mạnh hơn mà tầm này người ta ly xin ba kinh quá Ui, chết rồi đá chết con bạt rồi anh em ơi kiểu mình ờ, chưa có đi ra vũ hai này chưa có kiểu form hai thành ra là hơi yếu chắc là thua thua đau đấy con đi xin ba kinh nhở đúng cái rau gặp mình người ta rôn luôn tanh yếu quá ừ, nói chung là tanh hơi yếu em tú đã có gì đâu nhưng mà đá một phát chết luôn con bạt của em tú á cút luôn anh em ạ cút luôn quyền trượng các thứ này không lấy được này biến huyễn long <laughs> ê từ từ nhá huyễn long biến nhiều đấy cuồng đao à găng này không ngon mình cần một cái biến ngựa thêm một chút tanh nữa dây chuyền thì cũng ngon đấy nhưng mà không có biến ù biến ngựa với cả lốc và khá là hay hợp lý cơ bản là có tiền nữa anh em ạ cơ bản là có tiền nữa acid the monster is in you grey dồn luôn nhá dồn này ba chắc là không cần không có đồ anh em ạ từ đấy anh em ạ soraka à? đi ra này Ê. cho vi đi cá hồi cái cho vi đi cá hồi tí cái ngon á xong top bảy luôn là đẹp mà sao mà top bảy trận này được anh em ơi sao mà top bảy trận này được sao mà top bảy trận này được soraka mày phải hồi phục được một lần đấy soraka ơi bảy máu đi cố lên đứng, ừ mình cần hồi phục á mình cần hồi phục á mình cần ra xua hai mình cần đi ra vu hai á mình cần rất là nhiều á cố lên tim ơi ừ làm gì đó đi hợp lý hợp lý ok đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp cho kèo top tám ăn dễ vậy mà có đâu em tú trận này à, top bốn rồi Yasuo dạ, bad à Yasuo dạ, Soraka không cần anh em ạ Yasuo dạ, ui lên được mà là lên được con này à ê từ từ nhá quên mất anh em ạ à. đổi lọ đổi lốc ngon hơn mình cần hai sao quá gặp mẹ chị vi đúng không gặp mẹ chị vi mình thua rồi đi ra vu hai kiểu mạnh hơn nhiều với cơ bản là mình không có ấy á mình không có đồ đồ đồ hút máu cho con da su á da su của mình cc tốt này cố câu kéo thêm một chút nó đi ra su ơi cố câu kéo thêm một chút nó đi ra su ơi ừ ừ à ừ xong rồi thua ừ xong rồi thua ừ xong rồi thua à. top 6 à. 30 điểm à. Top 6 30 điểm đi ra hay nhở game này hay nhỉ? từ từ nhá cái trận này sao mình áo tốt rồi nhờ rõ ràng là lõi mình xài được đồ mình gọi là xài được tướng mình cũng ra được một con bạt level bảy rồi cuối cùng là ao tốt à top sáu à một cái thế bài mà đánh gọi là tưởng như là tưởng chừng như là không thể nào mà ao top thì mình lại ao top được khá là bịp đấy anh ơi bản này bốn tiền yếu nhỉ á bốn tiền á mình nghĩ là bốn tiền à, vẫn ok mà ta chẳng qua là do cái cái tầm mid game ấy đép nó hơi khó thôi tại vì cái lobby này có hai nhà vương mệnh ác hóa thành ra là đấm mình mấy rau đau quá gặp cái nhà kia á mình thua một rau đau quá cái khúc mà tầm bốn chấm anh em thấy không cái, cái khúc mà sau rau đá mình gặp mấy nhà bị đấm đau quá thành ra là nhưng mà chị vi chị vi rona được con ờ, con đi ra vu hai là mình thấy niệm niệm rồi anh em ạ nhưng mà thôi anh em ạ lỡ lỡ gọi là chốt bài rồi thì thì chỉ có gọi là đánh đánh đánh đến chết thôi em tú thử chít đi khỏe lắm mà ok phạm khang ơi bài đấy nói chung là em tú tú em tú xem rồi khá là ok thì để xem ấy nhá nếu mà đánh được thì em tú sẽ đánh kiểu ra được lõi á người đánh lưu hay nhất gf đây rồi à <laughs> khó đâu anh tuấn đây nhá làm lại một trận lu trích nhá làm cái giáp chơi làm cái giáp chơi chào vt mít naki nhá ok thế anh ơi thính giả naki bây giờ có người yêu rồi anh em ơi thì nói chung là cái đợt mà mình cái đợt mà mình cái đợt mà mình hay nói chuyện với naki ấy, thì cũng gọi là quý em nó thôi với cả hai anh em cũng hay gọi là nói chuyện với nhau thủ thỉ với nhau mỗi đêm gọi là vào discord nghe nhạc tâm sự này kia thì cùng nhau thề ước hẹn à, hẹn ước thề thề thề thề các thứ là sẽ không có người yêu à, cùng nhau gọi là <laughs> thôi bỏ đi mọi người em tú em tú sàm em tú sàm á olap à một con ly xin là một con olap đấy mọi người hello mạch tú nhá ly xin hay olap đấy mọi người ê, ê, ê. từ từ nhá hôm nay mình sẽ làm gọi là một buổi livestream chỉ toàn là hiễn long không giờ đánh bài gì đường nhỉ thú à mình nghĩ là rất là nhiều bài đánh được luôn á tại vì cơ bản là nép cân bằng rồi á thôi bài tú nha mai cho kèo sau ok doanh vũ ơi cảm ơn doanh vũ nhiều nhá được cảm ơn doanh vũ nhiều điên ạ ui thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi phải đánh cái bài này rồi đấy anh em ạ phải đánh cái bài tủ rồi đấy em tú cảm ơn hảo phùng nhá lu xuống một happy comeback dvd à khó khó nhưng mà vd phải đánh bài tủ á đánh cái bài này thì chịu đi cho bi niệm nhưng bây giờ ra quái không tích được mười tiền à bịp với nhở nhưng mà không tích được á nhưng mà có ai có thông tin chính thức là ra quái không tích được mười tiền không để mình thử nhá mình thử một rau xem như thế nào năm tiền nè rõ ràng là năm tiền nè vừa rồi là bốn tiền đúng không bây giờ là năm tiền mà nào bảo là không tích được tiền nhờ để mình xem nó có tích được không mắt bão à mắt bão đánh ly xin ngon nhưng các bạn là vừa rồi mình bỏ ly xin rồi đạn này à mình vừa bán pháo rồi mình vừa bán gia cố rồi ê lõi này thì là một cái gọi là biến sát thủ hoặc là một cái túi đồ u uzf đánh olap nhá à, nhầm nhầm nhầm nhầm ê mười bốn tiền không tích được tiền thật anh em ạ phế đấy không tích được tiền à anh để lạc trong sóng gió cuộc đời nào biết đâu sớm mai liệu bình yên có tới em tú trải lòng à, em tú trải lòng anh em ạ em tú trải lòng âu oh, lo chào vd mitnaki nhá nữa nữa nữa lời thì tầm của đá lại lời thì tầm của đá cái gì đấy bảo kết bạn xong bảo kết bạn săn xong vào game anh thế à rồi thiếu ai bên kia bên kia có mấy người nhưng ý là bên kia á bên kia có mấy người bên svm vãi hai người thôi hả sợ không ai chứ ok tí em hỏi rao đầu nó cộng có ba tiền à phải không vậy bình thường ba tiền bốn tiền là được rồi được một tiền còn rồi còn gì ấy mấy ông này treo là thật đấy từ từ nhá mấy ông này treo hay thật vậy rao đầu bình thường cũng ba tiền xong rồi bốn tiền gì đấy thật không vậy đùa hay là thật đấy phải không vậy mấy ba phải không vậy các cách cách chồng yếu phải, phải không vậy các chồng yếu ông hoàng lợi tích ông à, quên ông hoàng ông hoàng lợi tức ông hoàng win trick ông quên ông hoàng lu trick <laughs> ngon cho âm sim một chết nào gấp so à cho vt xin một chết nào gấp à. so à khó rồi mình có hai chết rồi thành ra là xin một chết hơi khó mọi người ạ hơi khó đấy đợt cầm ở vd gà vậy vd gà một xíu cho vd gà một xíu nói chung là mình hai chết thì xác định là thua nguyên nhà nhá trừ khi người nào mà để một chết gọi là riêng lẻ ấy thì ok đép được còn kiểu bo bo vào thì hơi khó ê tính ra dna châu phết nhỉ? đúng rồi bà xã à phải không vậy Bán vậy chị, chị Trang. Lừa. Rao đầu cộng ba tiền với một lợi tức thành bốn tiền là đúng rồi em VT ấy. Từ từ nhá phải không vậy? Mình phải lên Google Trang ngay lập tức á. Rao quái. Rao quái đầu. Rao quái đầu. Đấu trường chân lý. Mùa bảy toàn tập cách để unit một tiền solo ba đồng quái à từ đã em tú mua tướng đã em tú bắt tướng đã cứ đợi đấy nhà này là em tú thua được này thua hết này thành ra là cứ mua này vào đép đã này hợp lý chưa vậy đã tạm tạm đã nhà này vẫn không đép được chết nào à ui pha đấy mà mình thêm cho thêm một chết có khi là đép được một con rồi ấy chứ ui con này sắp chết rồi này mình cứ sợ mình win mất đấy anh em ạ nhưng mà phải không vậy ý là phải không vậy thật không vậy gớm sau một top tám vt top bảy à không bán nốt cho tròn tiền à <laughs> bán nốt cái gì đấy ê mua con elite lại quên mua con elite đây anh em ạ mua con elite lại với là chuẩn á chắc là mình làm một cung hoặc là một kiếm nhà này cần gì đây đưa cung đây bạn ơi chắc là mình nhặt một cái cung trôn olap trước nhá không tin view view anh em sang kênh khác coi đấy kkk không em không tin mà nhưng mà cơ bản là mình nhớ là ngày xưa thì nói chung là vẫn tăng tiền nhưng mà hiện tại gần đây thì có một bạn nào đó bảo là cái rau này không có tăng tiền nữa thì mình không biết là có phải thật hay không thì bây giờ cũng là viewer của mình bảo thì mình phải tin nó chứ đúng không thì viewer mình bảo là bây giờ rau quái đầu không có tích lợi tức được nữa nên thành ra là bây giờ lúc nào auto mình cũng bắt hết tướng hết thì ra vừa rồi mình thử một lần thì mình cũng thấy nó cũng đâu có tăng tiền đâu nên là nó cũng chả biết như thế nào cả nhà này à, level năm này ok này level năm ok level năm ok này level năm hết nhá level năm hết nhá level năm hết nhá để ở giữa nhá để ở giữa đép được nhá con này ở đây đừng có bo nữa đừng có bo nữa đừng có bo nữa tin đừng tra google à em tú tin mà em tú có tra google đâu em tú tra google xem thời tiết hôm nay như thế nào thôi ê con lulu đứng một mình vt đép một chết nha lulu đứng một mình nha hợp lý nice hợp lý đấy nhở yêu thế yêu thế ui tí nữa được hai chết anh em ạ tí nữa được hai chết luôn à ba chết không ba chết không ba chết không cố lên diana ơi diana xoay xoay gì à ê pha đấy xoay là đép được hai chết đấy chứ nhỏ cái mồm thôi vở vả vả vỡ alo bây giờ ừ, ừ, ừ, ok ok im lặng cái im lặng là vàng nói chuyện là kim cương à ê lu bốn mà bảy mươi hai máu là một cái thế trận đang rất là đẹp cho vt nhá vậy thì lu năm sẽ là một cái gọi là sáu mươi hai máu đúng không sáu mươi hai máu mà cái bài này lọt vào tay vt thì anh em biết top mấy trận này rồi đấy ông hoàng lu trích ông hoàng gọi là lợi tức tính ra dạo này mình đánh Luchik học ai ấy nhở tự nhiên ngày xưa mình hay đánh Winchik úp cấp cùng úp cấp điên mà bây giờ tự nhiên mình đánh Luchik nhở chỉ có thể là xem người đấy rồi đấy người ấy là ai ai ai ai dẫu cho em là ai thì trong anh trong bao nhiêu phút mong đợi nhà này để con la ở dưới để cho mình không đép được chết nào à khá là chí mạng nhưng mà không sao anh em ạ ê mình đép được con silat không ta chắc là được chứ đúng không tại vì cơ bản là con uy lao với con olaf của mình đều có đam cả đi anh nè một chết nữa nào đứng xoay không xoay à ông hoàng ao tốt và bình tĩnh top tám mà anh tú à bài này mà top tám mất thề luôn đấy mấy cái thế logic mà gọi là bốn mươi tiền sáu mươi bốn máu như vậy mà top tám được thì em tú chịu chưa biết top tám ở đâu á 64 máu 50 tiền rau này con olap được được tích năm số rồi trận này mà top tám thì không không không không không không xứng đáng chơi game này nữa rồi đó mình có nên lên cấp không nhở chắc là đép được chứ đúng không đép được thoải mái kiểu gì là đép được <laughs> chắc là nhiễm cái ông ở buôn ma thuật chắc không xem chè chứ ai à nhưng mà thắng ơi thắng ơi em em có biết đá bóng không thắng thì anh em có muốn đi đá bóng với một chút không tại vì cơ bản là hôm nay à, công ty anh cũng đang tính đá bóng thì à, đang gọi là thiếu một vài nhân sự để gọi là đội người ấy thì không biết là thắng có biết đá bóng không tại vì cơ bản cơ bản là thắng ở hà nội gần gần này hay là anh em nào có có có, có muốn đá bóng giao lưu không tại vì hôm nay công ty mình thiếu một chút thành ra là mình nghĩ là ai mà rảnh nhá gần hà đông thì có thể là đi đá bóng chung với tụi mình nha một cái cuồng đao một cái đại bác luôn anh em nhở chắc chắn là một cái đại bác và một cái nỏ xét rồi cứ lên cấp đã nè rao sau có khả năng là mình sẽ roll một chút để rao sau mà mình chốt đồ nhá con này đam to hơn là con nào đấy con này ba mươi con này mười lăm mà chết rồi ra vừa rồi mình không biết là để con nào gọi là chết đấy hình như là con ba mươi thì phải một cái đại bác nhá con này bán đi con này bán đi con này bán đi con này bán đi này hợp lý chưa em đang ở quê rồi anh tú à ok nhá bóng bóng sân cỏ đen nè vd đá ở vị trí nào vậy á vd đá tiền đạo nhá vd là bàn à quên à, cầu thủ gọi là sân bàn anh em ạ một trận tầm à, khoảng năm một trận khoảng năm đến sáu bàn đi của vũ thôi có được không à được luôn hảo phùng ơi cảm ơn hảo phùng tặng em tú mười sao gặp binh kia à em tú à, không biết nữa đang hỏi nhưng mà không ai trả lời <laughs> cái gì ấy binh ờ à, anh thua rồi ok binh kia ơi thua đẹp thua đẹp điên anh thua chắc rồi anh hết đam rồi ui con xì cách nơi kia bị điên à đang hải đông đây em tú ơi à ok anh luân ơi nhưng mà anh luân đá không nếu mà anh luân đá thì anh anh anh, anh đi đá để gì em gửi cái địa chỉ Bùm. làm nóng bừa bộn nào rồi em biết rồi em biết rồi sức sống mới làm nóng với bừa bộn mình nghĩ là lấy sức sống mới là đẹp nhất thật ra là có một cái túi đồ hoặc là có, có một cái biến sát thủ thì đẹp quá nhở ê bừa bộn bây giờ nhận được bốn kinh nghiệm rồi à căng nhờ nhưng chắc là lấy sức mới đi mình nghĩ là nên rô một con olap hai nhá Yeah. hẹn gặp lại em ngay tháng của sau đây. mình đỗ rất là nhiều tiền nhá mỗi tội là chưa lên được hai sao nhưng mà hiện tại cái form của mình đang đang đang sở hữu chắc là một cái form gọi là mạnh nhất rồi tầm này mình nghĩ là một sao cũng đép được rồi á thành ra là có thể là eco lại nhá đấy thấy chua thấy chua nhà này rai hai thôi nhá không rai hai điểm tụ đấm ngay từ từ <laughs> khoan đã ok nhưng mà em tú nghĩ là em tú nên gọi là run olap hai luôn nhá tại vì cơ bản là mất trích rồi anh em ạ win lại rồi thì đánh đánh đánh win luôn nhá đá ở sân cỏ đen lúc 11 giờ à? không thật ý là ai đá không ai đá thì em tú gửi cho cái cái cái cái định vị nãy giờ định đi tắm mà một tiếng gì gì đấy em tú rô một tí kiếm hai sao nhá tại vì win rồi anh em ạ con này hai à olap olap olap ơi đây rồi xong rồi đấy xong rồi đấy xong cái game này rồi đấy xong cái game này rồi đấy xong cái game này rồi đấy xì hai luôn à quên on hai level sáu luôn ao tốt thôi á mấy cái thế logic của em tú mà có con olap sớm á thì sớm ao tốt chặt cái đầu vt luôn á chặt cái đầu em tú luôn á chưa biết là ao tốt kiểu gì mấy cái thế logic như vậy mà bà ao tốt á chuẩn bị có một cái xẻng ở chợ này bây giờ chắc là mình làm một cái kiếm hoặc là một cái xẻng trước silat ba đi à sao lại silat ba anh em em tú có đánh silat đâu chúc anh tú một ngày vui vẻ và nhiều top tám à cảm ơn hồng phong anh tú xin chấp nhận nhà này cũng là luôn sáu và còn mười tiền à vậy thì nhà này đi chết rồi em tú không được nhặt đồ trước rồi không có xẻng à kiếm không không có kiếm luôn à tháng phép thì làm được một cái nỏ xét chắc là mình làm theo cái cung đi mất luôn anh em ạ còn đúng cái đai máu để làm một cái kia nhưng mà thôi chắc là mình lấy cung á điền ở binh kia anh anh giờ lấy được cái gì có kiếm thì lấy kiếm có găng thì lấy găng mà không có anh phải lấy ba tiêu hoặc là lấy diệt rồi ô la la xin tranh xa xa, u la la nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng mình đó cho mình đó cho được chưa à chơi chung à chơi chung à cái cung này chắc là tí nữa mình làm ba tiêu hoặc là diệt nhá thì nói chung là cứ từ từ đấy anh em ạ tầm này mình nghĩ là full hai sao ở đây chắc là trả thú ai rồi level sáu on hai vực cờ à, gì anh em em tú level bảy năm quên level sáu bảy mươi tiền mà nhiều tiền mà anh em tám ô lap đến chết á sợ quá em tú đánh ô lap hai ô lap hai on top bốn được chua cần gì phải ô lap ba đâu không lấy được gì thì lấy vợ đi em mà không lấy vợ tầm này tiền đâu mà nuôi con tiền đâu mà nuôi vợ tiền ăn tiền chơi còn chưa có à, quên tiền ăn còn chưa có nữa lấy vợ tầm này chết luôn á chơi lilia vui à vui à vui à? thật không vui thật không nhà này không thể thua này nhà này à căng căng một xíu nhà này cũng không thể thua luôn ai da không dí vào cái đầu rồi anh em ạ không dí vào cái đầu được nhưng mà mình nghĩ là xếp như vậy cũng ok rồi đấy chặt chặt chặt ui con quiana đấm chết con cookie rồi anh em ạ con quiana đấm chết con cookie rồi yên tâm <laughs> khó chịu thật khó chịu thật ê con lát chặt hay nhỉ xem anh tú dễ lên lào à không nhưng mà em tú đánh lu trích nó cứ phải gọi là chuẩn đấy thật nếu mà anh em nào muốn cái phong cách đánh lu trích đồ đẹp ấy, thì có thể là xem em vg nhá đây là phong cách gọi là đánh lu trích đặc sản trận nào em tú cũng lu trích mà đúng không mọi người công nhận không trận nào em tú cũng lu trích mà có trận nào gọi là bài tự ra win trích đâu toàn phải đánh vào cái thế lu trích thôi nếu mà anh em muốn win đâu này à, muốn thua đâu này ấy, thì anh em có thể cho tướng như vậy vào bỏ đi cho mình là cái hệ đồ long và để gọi là ba đấu sĩ thôi chắc chắn anh em sẽ thua được chưa chắc chắn anh em sẽ thua ông bạn ở đâu hà nội thế à em tú ở em tú ở đâu nhỉ em tú ở hà đông ờ à. mày phải chết mày phải chết olaf ơi thêm một số được ê bán đi tích tiền bán đi tích tiền ê mình tính toán nó gọi là gần như gọi là chuẩn xác nhất rồi đấy mỗi tội là con Olaf này nó gần chết anh em ạ nó chưa chết nó gần chết thôi nó gần chết thôi anh em ơi nhưng mà anh em thấy mình tính toán nó có chuẩn xác không gần cút luôn nổi chứ con Olaf này gần cút luôn nổi chứ không kịp không kịp xung mới nhá từ từ nhá đồ này à một cái tim băng một cái giáp máu cho con òn đã này con òn tanh thì chắc là cho nó cầm giáp máu đi một cái cung cho con này này một cái giáp cho con này thì đã là một cái tim băng nữa này đánh Kazik đột biến đi em tú à hôm nay anh mới biết đến em tú à ok chào anh nguyễn cường nhá em tú nghiện game à mà chơi vậy á tính ra là từ gọi là cái bản ngày hôm qua update sửa lỗi xong nhá mình chơi cái game này là game thứ năm được chưa game thứ năm em tú chơi ít nhưng mà cơ bản là em tú <laughs> đánh cái bài nào nó cũng cứ phải gọi là chất lượng đó chiến nó chiến nó chiến thì anh em ơi anh em là đang xem mà chưa like chưa follow cho VTC một like một follow nhé mọi người ơi cảm ơn mọi người rất nhiều nhá mỗi người gọi là bỏ ra tầm ba đến năm giây thôi giúp cho vt một like với mỗi like của mọi người giúp được vt rất là nhiều á cảm ơn anh em u uh, một chút gọi là bốn chiến binh không hay là liên minh dùng thần nhở không liên minh dùng thần ngon chắc là mình lấy chiến binh á ok sen như viên vậy thì trận này mình sẽ không đánh gọi là ấy nhá mình sẽ không đánh gọi là mình không đánh ờ, bốn bốn xin mình cần một con đây ok mình cần con dna hai nữa anh em ạ một con dna hai nữa on nữa à? dna hai dna hai dna hai xếp qua kịp wow này lốc on on nè à? không lốc olap mà lại lốc on nè à? <laughs> ra xua sớm mà không cho à không cho à anh tú bản này siêu ông hay còn khỏe không ai nhắc cuồng còn nhá còn nhá olap cuồng đau mạnh không mà mình nghĩ là không nhá không mạnh lắm đâu bình thường thôi nhưng mà mình cứ đợi anh em ạ tầm này mình nghĩ là full full hai đép là được rồi mình đang muốn rôn diana hai xong mình eco lại nhưng mà rôn không ra mọi người ơi chắc là bán ba con này đi nhá nói chung là con silat hai hay con uy lao hai nó cũng như nhau rồi kiểu con à, silat hai của mình không có cái gì nhở không có cái cái à, thắt sư thì miễn là nó bình thường thôi chơi game chỉ hên chó đỏ à chịu chịu lại hên người ta chơi game bắt tướng các thứ tỷ lệ nó gọi là chuẩn xác rồi đây được chưa không lại bảo hên được chưa bán luôn không lại bảo hên bán luôn rồi đấy ok nhá uy tín nhá bán rồi nhá được chưa không lại bảo hên em tu bán rồi hợp lý chưa lại kêu con chó đỏ tỷ lệ à em tu bán rồi em tu bán rồi em tu bán có bi kè rồi được chưa nói chứ tại vì cơ bản là mình lấy cái lõi này rồi nên là thành ra là lấy con bi kè vào chả chả thay được ai hết anh em ơi nên chắc là mình à, sẽ không nuôi bi kè đâu tại vì tầm này mình nghĩ là nên eco tiền đi tại vì luôn lắp ba để lên cấp nữa anh em ạ chặt chặt chặt chặt anh em thấy olaf thuần mạnh không olaf thuần mạnh không em tú có cái giáo án nào thoát cao thủ không à anh follow cả họ à có luôn anh cường ơi đây cái bài olaf luôn nè còn không thì anh có thể đánh bài pháp sư nhá hoặc là bài Varus em nghĩ là bài Varus cũng khá là hay u su cầm nước mắt à Olaf cầm gậy à ba tia mất rồi đúng không thành ra là mình sẽ lấy một cái tim băng hoặc là mình lấy cho con Olaf một cái kiếm một cái kiếm thì sao mất hết à chắc là mình lấy nước mắt nhá mình lấy một cái tim băng mất hết đồ rồi anh em ơi bốn sát thủ hay sáu chiến binh ngon hơn em tú á trong trường hợp này thì mình nghĩ là sáu chiến binh ngon hơn tại vì mình đang đánh bằng con olap mà đem chính á thành ra là sáu chiến binh ngon hơn nhá còn trường hợp nào mà anh em đánh bằng sát thủ ấy thì đánh đánh đem bằng sát thủ ấy thì ờ, sáu sát thủ lại ngon hơn thì nói chung là tùy tình huống còn trong tình huống mình đang gọi là lấy ẩn chiến binh ấy thì đánh sáu chiến binh ngon hơn nhưng mà sáu chiến binh thì phải lên chín cơ thành ra là mình chắc là không đánh sáu chiến binh đâu lên tám đẹp nhất là được cho mình một con bẹt thì là đẹp nhất một cái tim băng này ừ. nói chung là bây giờ mình xếp con đấy thôi mình thấy người ta để bên phải khá là nhiều á bài các ma form sao anh à cảm ơn vĩnh kha nhá bài các ma form vẫn là những cái bài sd ngày xưa thì ờ, thì uh, ờ, tarik leona nè các ma level bốn nè level năm thì kẹp thêm một con ac lấy thêm một chút ngọc còn ví dụ mà roll full ba thì level sáu kẹp ờ, ưu tiên con level sáu kẹp ưu tiên con lee sin đâu phải đâu ta thật ra là các ma ac leona Beta betaric ở level bốn level năm thì uh, nếu mà ví dụ tôi ra được con chiến binh rồng ấy thì kẹp chiến binh rồng trước là con ly xin xong rồi level sáu kẹp thêm con sriu lấy thêm một chút lôi long nữa đấy thì nói chung là mình nghĩ là bây giờ đánh các ma thì con các ma ba leona ba Beta betaric ba thôi còn sriu ví dụ mà mọi người nhiều tiền á với cả đánh không vội ấy thì có thể bắt còn ví dụ mà không cần thiết thì không cần bắt cũng được chẳng hạn như nghèo quá hay là không có đủ lực để nuôi á thì bán đi tại vì Ezreal mình thấy nó không có mạnh lắm với cả nó không có đồ thì nó cũng bình thường đấy còn con Leona thì là đồ à, giáp lửa nó xét thú tượng giáp gai bút rồng à, giáp máu tùy lobby nhưng mà mình nghĩ là cần cái giáp lửa trước còn con các ma thì anh em nên bui cho nó một cái đồ gọi là quyền trượng uh, à, phép hay là nón nủng gì đó còn ví dụ mà anh em có lõi năng lượng xanh rồi thì đừng nên bui blue nhá còn mình nghĩ là cứ để giữa giữa đi người ta cũng đổi qua đổi lại hơi khó cho vg á đấy để giữa giữa như vậy nè ăn thẳng miệng luôn được chưa <laughs> tí chắc là mình sẽ kiếm cho nó một cái diệt hay là cái ba tia nhỉ anh em nhở theo anh em thì nên mua một cái ba tia hay là một cái diệt cho con olap đây thật ra là bài olap này mình cũng không đánh nhiều đâu nhưng mà được cái là mình đánh cái bài gì nó cũng kiểu tư duy theo cái cách khả năng của mình á mỗi trận thua là mình hay rút ra được một kinh nghiệm thì nói chung là chơi nhiều thì mình biết được thôi mình cũng chả xem ai nhiều đâu thật lâu lâu thì mình mới xem stream nước ngoài một tí kiểu tầm một hai trận kiểu lâu lâu buồn buồn thì xem thôi chứ còn bình thường mình chơi theo cái, cái bản năng riêng của mình á thì mình hiểu game nó như thế nào thì mình chơi như vậy thôi thành ra nhiều lúc anh em thấy mình xử lý mấy cái pha nó cũng rất là slow hand á nhưng mà được cái là mình hay nghĩ anh em ạ kiểu mình đánh nó cũng ờ, <laughs> không phải nhận là bờ rồi nhưng mà cũng gọi là được tạm tạm một cái áo chòe à quên một cái áo chòe con này với cả một cái cuồng đao hoặc là một cái diệt không ngon lắm nhở cảm giác không ngon lắm chắc là mình đổi á u uh một cái cuồng đao với cả một cái hai kiếm nhá khá là ngon á mình nghĩ là lấy được tại vì mình có sức sống mới này chắc là không cần gọi là thêm hồi phục đâu vì đôi lúc anh thấy em cần em quá anh ơi nói chung là mình đánh một lap ba thì mình đôn ở đây thôi để mình xem gọi là nhà kia đang bắt mấy con nhá hai con này chỉ có hai con thôi anh em ạ thành ra là tỷ lệ mình đôn ra rất là nhiều hay là đợi nhà đấy chết luôn nhở đợi đấy chết luôn không tại vì mình nghĩ là một rau chắc là người ta chết luôn đấy kiểu người ta gặp ai người ta cũng đi á anh cứ lanh quanh 300 điểm rồi lại về 200 xong về không điểm chắc bỏ game quá sao lại bỏ game được em cũng nghĩ là game à game ngày này ngày kia mà ngày nào đen thì à, nói chung là cũng cũng đánh đánh đánh hơi chán thật nhưng mà em cũng nghĩ là ngày nào mà đen ấy thì nên gọi là nghỉ ngơi một hai ngày đi nó cũng chả sao hết <laughs> tính lốc em rú này may quá không không không bị lốc anh em ạ lốc con ô là mệt lắm hôm này quá rất đót à lại z dot rồi lại z dot rồi nói chung là cũng được được tạm tạm ok em tú z dot được chưa nhờ mọi người thấy cái phong cách đánh luchit của em tú nó hợp lý không kiểu lúc nào mà xài tiền hay là lúc nào nên roll á mọi người để ý mỗi mỗi lần em tú roll ấy, nó phải có có lúc em tú mới roll á hoặc là cái lúc mà bích lõi hay là cái lúc mà gọi là eco trắng á thì em tú đều gọi là đánh nó rất là kỹ á đánh mãi không lên một k cần người cứu phải không anh cảnh thấy chưa như ra vừa rồi có nhiều nhà vội thì kiểu rôn ngay ấy, thì không có có có, có tỷ lệ cao được thì giờ nhà này có nói chung là cầm hai con ít thôi nhưng mà người ta chết đi thì mình rôn nó tỷ lệ gọi là cao hơn đấy đánh nó kỹ một tí thôi còn ra không thì là do game nhá còn mình cứ đánh kỹ trước đã đấy anh em thấy không hợp lý không như vậy thì nói chung là cũng cũng hơi chó đỏ một tí đó nhưng mà mình đánh nó cũng hợp lý mà đúng không thành ra là mình cũng đợi người ta chết mình cũng có cơ sở mình rôn chứ đâu phải là mình rôn lung ta lung tung đâu thành ra là bây giờ mình uh, bán đi xong rồi mình lên cấp mình lên cấp mình kẹp thêm một con bạt nữa là đẹp còn không thì nói chung là tí nữa ra là cái gì thì mình kẹp cái đấy như ra vừa rồi thì mặc dù là người ta ôm hai con không nhiều đấy nhưng mà nhiều khi mình rôn đen thì mình vẫn không ra thôi mình chỉ ra được tám con và thiếu hai con của người ta đang cầm chẳng hạn nhưng mà rau này mình không xếp con diana này có khả năng là mình thua đấy tại vì cái huyết long là cái huyết long thần sứ nha mà mình nghĩ là cần cái tim băng và mồm con kia nhờ mình xếp cũng không chuẩn rồi chắc là thua đau này thôi chơi lên olap ba thì thua một round cũng được nha anh ơi mốc sáu chiến binh nó bốc mạnh lắm mà ừ, em tú thấy rồi siêu mạnh luôn đó chứ không phải là mạnh nhưng mà em tú chưa cơ bản là chưa đủ á à thật ra là đủ rồi nhờ nhưng mà mình mình không có bắt được mấy con đấy rồi mình sẽ bắt con này hai lại dần đi tí nữa mà ví dụ ra được ba sao thì mình đổi luôn thậm chí là bây giờ đổi luôn cũng được làm cái nữa được chưa được chưa chè bốn trăm xuống hai trăm còn chưa bỏ game mà được chưa uy tín chưa vẫn năm mươi tiền nhá mọi người thấy em tú đánh không bao giờ không có một lần nào mà em tú đánh vội luôn mọi người để ý đi cái phong cách của em tú là người chơi hệ lì ở đây vt muốn lì anh em ạ không bao giờ xài tiền phải là lì đối với vt game này chỉ cần nhiều tiền là thắng chắc, là tí nữa mình nhặt thêm một đồ cho con dna hoặc là một con da xua nhá chắc là mình nhặt đồ cho dna ấy, tại vì cơ bản là dna của mình sắp ba sao rồi hyperon mà nhìn nó rẻ lại dễ rồi em tú đánh nó cơ ê cái này là cái cơ sở mình top một đấy chắc chắn luôn ê từ từ nhá cái này đều ngon cái này cũng ngon cơ xong rồi đấy game này mà top hai chặt cái đầu VD luôn game này mà top hai chặt cái đầu VD. chớm mà game này top hai chặt cái đầu VD luôn hợp lý chưa mười lăm máu không thấy quá ba vàng à em á hay là anh cảnh em hay anh cảnh em đánh bản chung không lên nổi đại cao thủ luôn khó quá bản chung thì nói chung là mình đánh giá là một cái cái bản đánh khá là hay á mình sẽ đôn thêm một tí nữa nhá với cả trong quá trình này thì mình sẽ bắt lại một con gọi là chiến binh luôn đây rồi ok chắc là mình để tiền đao sau mình lên cấp xong rồi mình cho con chiến binh vào trước đã không thật ra tầm này mình cho con chiến binh vào luôn cũng được đấy xong rồi đao sau mình sẽ cho bốn đấu sĩ vào sau hợp lý chết rồi lần này sẽ là bị lốc rồi đấy đầu nào thì không nói nhà này có lốc được ông tú không vậy <laughs> không lốc được thì nhà này đi nhìn nhá sáu chiến binh siêu mạnh luôn anh em ạ cái mốc sáu chiến binh siêu mạnh luôn đấy là cái lý do tại sao mình bảo là trận này không top một thì chặt cái đầu mình nhá mạnh lắm tại vì mình từng bị con olap sáu chiến binh chặt rồi anh em ơi kinh khủng tởm siêu nhiều đam luôn á anh em nhìn này cái chua hề nó mạnh phải gọi là cái sáu chiến binh nó mạnh phát cả lìn luôn á nó kiểu gấp đôi cái mốc bốn nhá anh em nhìn là bốn trăm hai mươi phần trăm kinh thật quá ghê quá ghê gớm đánh hay thế mà hôm đánh với tg mà top tám buồn là trận đầu trận hai ông tú top một top ba còn gì nói chung là đánh à, đánh đánh tim thì mình nghĩ là ai cũng hay thôi thì kiểu đen thì đi anh em ạ thật chắc là mình sẽ đôn một tí kiếm con diana ba nhá bài mình chỉ đôn ở đây kiếm diana ba thôi đây nhá trong tỷ lệ à bên trong lúc luôn thì anh em bắt lại mấy con ba tiền nè thấy chưa hợp lý chưa ê đánh nó cứ phải gọi là từng ly từng tí một đấy không có một cái gọi là lỗi sai luôn á thì nó cứ phải gọi là master anh em ạ nó cứ phải gọi là master á không đấy olap này chiến binh nhỉ à đánh nó cứ phải gọi là master ấy, đánh nó cứ phải là kỹ á, từng ly từng tí một vì đôi lúc anh thấy em cần anh quá em ơi bú gòi à bú gòi à <laughs> có bú đâu em tú đã bú đâu thì mọi người ai đang xem mà chưa like cho VT xin một like nhé mọi người ơi đang 272 like rồi mấy khi VT gọi là cống hiến cả những cái trận đấu hay với cả VT gọi là truyền đạt cho mọi người những cái thông tin cần thiết ấy. thì VT chỉ hy vọng mọi người gọi là bỏ ra tầm 3 đến 5 giây thôi ủng hộ cho VT một like từ thiện từ từ VT bán bán bán tướng đã cho em tú xin một like gọi là ủng hộ từ thiện ấy thì cảm ơn mọi người nhiều nhé chúc mọi người có một uh, tối thứ bảy thật là nhiều niềm vui nha ui đồ này à đại bác cuồng đao cho con jesua à, này à sorry chắc là cho con uh, con on hay con nào cũng được thôi cho con ở dưới đi con nào cũng được anh em ạ bán con này đi đúng không bây giờ chắc là lên cấp thôi hết cái để roll rồi lên cấp chắc là kèo thêm một con bi keo hoặc là một con bạt đấy nhá tùy anh em ạ lời thì thầm của đá lấy cái một cái đam dã man là thấy thế mới bảo là mạnh lắm thật cầm thêm cái hai kiếm với cả ba sao nữa cơ ui kinh thực sự dã man từ nhá gf so đánh rồng ao xin mười tiền à top một đi rồi like nha anh tú à ok luôn cũng được cũng được cho con này này nhà xua thật ra là cầm không ngon lắm mình tí nó muốn một đồ khác ra xua hơn á nhưng mà thôi tầm này nó khỏe được khi cứ cầm đi tại vì tầm này cơ bản là cái đồ này cũng chả có con nào cầm được cả sáu chiến binh động nhẹ cái đam là kia lăn ra chết à <laughs> em thấy rồi chặt cái con neko á chặt một phát cút luôn mà <laughs> không kịp anh em ạ à. VT sinh năm bao nhiêu thế VT sinh năm hai k bảy ấy anh xem nhiều quá mà không cải thiện nổi trình cái trình nó chỉ đến cao thủ thôi em tú ơi à vậy á nói chung là em tú nghĩ là cái, cái trò chơi thì mỗi người có một cái năng khiếu riêng á thành ra là đôi khi uh, <laughs> cố gắng quá mà không được thì em tú nghĩ là nên gọi là phong phân gì cũng được từ từ nhá nhà này kinh đấy nhà này có nu ba làm hết à từ nhá nhà này có cái lõi gây ảo giác á chặn hết đam của mình luôn này Ủa thua đấy hơi mệt nhá mà mình cũng đâu yếu đâu ta thua <laughs> thua thì mày đi từ nè nói chung là mình vẫn lì lên cấp thôi chứ tầm này cũng chả rôn gì rồi tại sao lại thua là đấy được nhở mặc dù là mình tim băng con rồi á ờ lần này người ta lốc được mình này ê không lốc được à cái ông này nãy giờ mình để im ấy chứ tính ra nãy giờ mình để im người ta không lốc ấy chứ nhà này có gọi là con da xua cầm đồ anh khá là cứng nè để xem mình có chặt được không ui chặt mất thời gian phết đấy chứ cơ bản là người ta có cái áo choàng thành ra là người ta sống được hai mạng chặt chặt chặt chặt chặt chặt nhà đi rồi <laughs> bay đầu nhé vt à mai không thấy anh tú like là anh em hiểu tại sao rồi nhé <laughs> à, nữa nữa nữa nữa cái gì vậy điên này chưa mà chưa mà binh Binky ra số hai à đây nhá đây sẽ là một cách xếp cơ bản để ăn gọi là bài của binh Binky Em tú xếp cao tờ cái. Ui, một con Olaf đần đấy. Olaf đi đần thật. Cố lên. Ê, con Olaf này có thực sự là sáu chiến binh không vậy anh em? Ê sao tự nhiên tự nhiên con Olaf của mình nó bị yếu nhờ anh em nhở? Tự nhiên nó bị yếu á. Ờ. Chết cha rồi. Nhà này có diệt nè, có cái này này, có cái này. Nhà này cũng mạnh anh em ạ. Mạnh mạnh mạnh. Nhà này mạnh. Nhà này mạnh, nhà này mạnh. Nhà này mạnh thật, nhà này mạnh thật không yếu anh em nhá nhà đấy không yếu nhá nhà đấy không hề yếu nhá sao lên cấp được nhở làm sao lên cấp được đây mọi bút với bất tử nó cọc luôn mà nói chung là con lát của mình nó hồi phục ấy hơi hơi hơi hơi ấy một tí hơi bất lợi một tí nhưng bài em cũng hết cái để rô là tám rồi không ăn được mọi người ạ khó đấy từ từ nhá ô láp sáu chiến binh ba đồ mà lại thua bài này nhưng mà thật ra làm bài mình cũng chỉ xếp được như thế thôi mọi người ơi không có làm gì được hết khó quá nó mới bất tử đối cọc tính ra là con olaf của mình không có ba tia thành ra là cờ liên nó hơi lâu nhở với cả cầm hai kiếm về lết nó kiểu yếu yếu rồi gì á thật thôi anh em ơi đánh như vậy là hết sức rồi <laughs> nhưng mà tính ra bài mình như vậy mà top bốn nhở bài mạnh mà ê từ từ nhá đánh sáu chiến binh nó có hơi sai sai nhở hay là mình nên đánh bốn này nhở Holy shit. Alcin vẫn là một bài gọi là vô địch anh em mạng vô địch thiên hạ. Mình nghĩ là con Olaf phải có sát thủ ấy may ra ăn được. Không tốt một chặt cái đầu à, cái đầu ai VD ông nói á. Nhưng mà thôi mọi người chắc là bây giờ VD off đã, VD off để gọi là chuẩn bị đi à, đá bóng đã. Thành ra là có gì tối em Tú về em Tú like sau nhá. Thì chúc mọi người có một buổi tối thứ bảy vui vẻ nha. Bye bye anh em nhá. Cảm ơn anh em đã theo dõi và ủng hộ mình trong buổi livestream ngày hôm nay nhá. Thì anh em nằm ở trên like cho VD xin nốt một like đi. Cảm ơn mọi người nhiều chúc anh em buổi tối vui vẻ bye bye mọi người nha hẹn mọi người vào buổi tối ngày hôm nay bye bye